VN Index thủng 1.200 điểm thị trường liệu tạo đáy Xin chào quý vị các bạn trong video này à, Dũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận xem là thị trường có thể tạo đáy hay không hay là thị trường tiếp tục giảm tiếp thì tất cả những video này Dũng mong muốn rằng anh chị em mang ở đây mang tính chất là tham khảo để chúng ta hiểu rõ hơn là khi mà Dũng vận nhận định thị trường về góc độ nào đó thì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 cực kỳ hot bởi vì à, liệu cái thị trường nó thủng 1.200 điểm thì nó có tạo đáy ở vùng này hay không có tạo đáy hay không vậy ở góc độ này chúng ta phải đặt ra hai câu chuyện câu chuyện đầu tiên tức là hai cái cái mà chúng ta gọi là hai cái câu hỏi đầu tiên đó là gì câu hỏi đầu tiên là nếu nó tạo đáy thì cái đáy này nó còn giảm tiếp hay không hay là đáy này chỉ là, là nó kết thúc sau đó là nó hồi trong một vài phiên nó lại giảm tiếp cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý là này vậy nếu mà câu chuyện là nếu nó tạo đáy thì có phải là cổ phiếu nào cũng mua đấy không nên ở đây các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng là khi mà chúng ta theo dõi video chúng ta cần phải gì ạ có kiến thức có nền tảng tại vì nếu không có kiến thức có nền tảng thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều các gì ạ các uh, có thể là những cái nó đưa ra những nhận định là không chính xác và Dũng cũng muốn anh chị em hiểu đơn giản là giả sử cách đây một hai hôm khi mà chúng ta đang bị căng cứng về tài khoản chúng ta đang bị mệt mỏi về tài khoản thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần bảo toàn vốn đúng không việc đầu tiên mà chúng ta cần bảo toàn vốn còn thị trường có tạo đáy hay không thì rõ ràng chúng ta cần phải phân tích cần phải xem xem là nó có tạo đáy hay không hay là nó vẫn chưa tạo đáy nên ở đây câu hỏi đây là câu hỏi thị trường có tạo đáy hay không và những lý do gì có thể tạo đáy nhưng câu hỏi thứ hai đó là gì ạ nếu tạo đáy thì cái cổ phiếu nào có thể tạo đáy hoặc là cổ phiếu nào có thể an toàn trong lúc này thế điều đầu tiên chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nếu trong trường hợp tạo đáy thì mua cổ phiếu nào hoặc là các cổ phiếu nào mà tạo đáy mà hồi chúng ta phải bán ra câu chuyện chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta có rất nhiều góc cạnh ở đây nên về cơ bản một câu hỏi của các bạn Dũng không thể trả lời hết được nên mỗi một chúng ta có một số anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là có nên bán cổ phiếu ra hay không thì thực tế là Dũng cũng không biết là phải trả lời các bạn như nào tại vì chúng ta mỗi chúng ta có một dạng cổ phiếu khác nhau và có một số thì giả sử giả sử như là chúng ta đang cùng tiền mặt dùng tiền mặt ở thời điểm này thì ở đây Dũng nếu vào góc độ nào đó thì Dũng đang chia sẻ ở góc độ khách quan đó là dùng tiền mặt chúng ta đang có tiền mặt ở đây để chúng ta hiểu rõ hơn là nếu trong trường hợp thị trường tới mà nó có một cái đáy ngắn hạn thì chúng ta gì ạ chúng ta nên nên gì ạ phản ứng ra sao còn nếu anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu thì thực sự không có câu trả lời theo các bạn thấy rằng tại sao không có câu trả lời bởi vì thứ nhất tí nữa chúng ta sẽ nói về câu chuyện này cái thứ nhất là gì ạ cái cổ phiếu của bạn nó có khỏe hay không không biết đấy có khỏe hay không tại vì thị trường nó tạo đáy nhưng cổ phiếu chúng ta vẫn giảm nên thực tế là gì ạ thị trường tạo đáy nhưng cổ phiếu chúng ta vẫn giảm đó là chuyện đương nhiên xảy ra câu hỏi thứ hai là gì ạ là rõ ràng tạo đáy để chúng ta bán ra cổ phiếu hay chúng ta mua cổ phiếu nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì chẳng chẳng hạn nếu thị trường nó tạo đáy nó hồi để chúng ta bán cổ phiếu hay chúng ta mua câu chuyện đấy là câu chuyện này nó dành riêng ra cổ phiếu chúng ta nhưng quan trọng là gì ạ cái quan trọng quan trọng cái quan trọng nhất đó là chúng ta có kiến thức nền tảng về cái cổ phiếu đó không thế thì trước khi mà dũng nói về điều này thì uh, các bạn khách quan nha khách quan bao nhiêu các bạn thấy rằng là uh, thị trường nó tạo đáy ở cái 1.200 điểm nếu các bạn ờ, khách quan nha các bạn nghĩ rằng là đó 1.200 điểm thì các bạn có thể comment số 1 nha còn nếu các bạn thấy là uh, thị trường nó có thể phá vỡ vùng này mà có thể đi xuống thậm chí là đi xuống nữa đi xuống nữa thì comment số 2 à, các bạn cứ đưa ra cái cái gì ạ cái comment của các bạn để chúng ta gì ạ à, nếu các bạn thực sự là comment ở cái phần uh, <clears throat> ở trên cái phần dưới ở YouTube nữa thì tuyệt vời quá rồi tại vì Dũng muốn là chúng ta lưu cái cái dấu ấn đấy trên cái phần YouTube chúng ta để sau này chúng ta xem đi xem lại nó như nào đấy thì ở đây chúng ta thấy là ở số đông đông chúng ta đang thấy là thị trường tiếp tục giảm nữa tức là nó tiếp tục giảm tiếp tục giảm tiếp tục giảm đấy số đông chúng ta thấy là thị trường có thể tạo ra và tiếp tục giảm à, có một số thì bây giờ cũng có một số anh chị em chỉ nói là thị trường có thể tạo đáy vậy thị trường có thể tạo đáy hay tiếp tục giảm nó không phải là gì do chúng ta nghĩ nghĩ không được đâu ạ à, mà chúng ta cần phải có cái căn cứ cần phải cơ sở cần phải có gì ạ cái góc nhìn để chúng ta nhìn ra được anh chị em muốn biết cái điều này không ạ nếu anh chị em biết thì comment số 3 được không ạ nếu muốn biết được cái điều này comment số 3 à, ờ, comment số 3 thì bởi vì nó cái điều này Dũng muốn gửi anh chị em đó là gì ạ rõ ràng là gì ạ hôm trước thì bảo anh chị em là đỉnh và lúc đó thì chúng ta gì ạ chúng ta không bán và chúng ta đợi mãi lâu thực tế là lý do tại sao là chúng ta gì ạ chúng ta không được học cái điều này và thực tế nhiều anh chị em kể cả học VSA nhưng cũng không biết ứng dụng VSA nha rất nhiều anh chị em học VSA nhưng thực tế là cũng không biết ứng dụng VSA thậm chí là có những chuyên gia nói về VSA nhưng Dũng theo dõi về cái cái cái no kể về họ ứng dụng á, thì Dũng thấy là chả có phải VSA thế nào cả thì vẫn nói là VSA nên khi mà chúng ta à, ứng dụng chúng ta áp dụng vào thì chúng ta bảo là ông, ông này nói biết a còn toàn sai nên ở đây chúng ta phải cần phải hiểu là là uh, ứng dụng nhưng vẫn sai đúng không ứng dụng nhưng vẫn sai nên cái quan trọng là cái việc mà vẽ ra thực chiến vậy cái điều mà Dũng đang chia sẻ nó có phải thực chiến không ạ các bạn đang thấy là những cái điều Dũng đang chia sẻ nó thực chiến nên các bạn thấy là mọi thứ các bạn phải xem hết nhớ các bạn đâu các bạn đồng ý xem hết video thì comment số 5 ạ xem hết video xem sạch video và nhớ rằng là nếu có thể các bạn có thể chia sẻ uh, giúp Dũng cái video này cho nhiều khác được biết bởi vì Dũng tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều anh chị em cần chúng ta hỗ trợ để chúng ta hiểu hơn về thị trường đúng không cần chúng ta hỗ trợ để hiểu hơn về thị trường hiểu hơn về uh, diễn biến của thị trường như thế nào thì trước khi chúng ta nói về cái điều này thì chúng ta thấy là có lẽ là hôm nay chúng ta thấy là phần lớn chúng ta phần lớn rất đông anh chị em đó là hôm nay thì chúng ta bắt đầu thấy rồi ạ là nó giảm như hôm nay thì có thể hoảng loạn chưa nó hoảng loạn chưa nó hoảng loạn nó sợ hãi thậm chí là rất mệt mỏi ở ờ, hôm nay thực tế là mỗi một hôm Dũng muốn đưa một câu chuyện nhỏ vào đây tại vì thực tế bản thân là Dũng hàng ngày Dũng gặp được rất nhiều câu chuyện khác nhau thì hôm trước có một cái bạn bạn gì ạ à, Dũng có nói một cái bạn là ờ, bạn đầu tư thì không muốn chia sẻ kỹ cái câu chuyện bạn đầu tư bạn lãi được 2 tỷ sau đó bạn huy động vốn từ gia đình từ mọi thứ bắt đầu tham gia vào sau đó bạn đầu tư phái sinh thì khi bạn đầu tư phái sinh thì lúc đó bạn cũng còn Dũng ờ, không nhớ chính xác còn bao nhiêu tiền thì Dũng bảo bạn dừng dừng giao dịch tuyệt đối không giao dịch thì bạn ấy đồng ý cái việc này nhưng hôm nay bạn nói Dũng là thầy ơi em cháy hết rồi bây giờ toàn bộ khoản nợ của em mới phải giải quyết như thế nào thế bây giờ Dũng trả lời như nào ạ hôm nay cháy sạch luôn ạ à? sạch luôn đánh bách rồi bảo là giữ bây giờ không được giao dịch nữa bởi vì cái tâm lý mình đang hoảng loạn sợ hãi kiến thức không có thế mà vẫn cứ giao dịch mà hôm nay thì chơi kiểu long đấy tức là không biết là ai nói là mà long hôm nay lại long cổ phiếu hôm nay thế là long ờ, phái sinh hôm nay thế hôm nay là đứt hết luôn ạ à. đứt liên tục liên tục hoặc là hôm trước có một bạn uh, Dũng chia sẻ đó là gì ạ là bạn là giáo viên thì bạn gì ạ lại vào một cái nhóm nhóm gọi là hướng dẫn long à, hướng dẫn đầu tư vay sinh nên một vài hôm lại đốt cho một loạt cái là cháy luôn tài khoản gần hết luôn ạ thế câu chuyện ở đây là gì ạ nên khi mà Dũng chia sẻ cái này các bạn nhớ là tham khảo các bạn nhớ tham khảo vì ở đây Dũng muốn cho các bạn cái những kiến thức nền tảng chứ Dũng không khuyến nghị đâu ạ để anh chị em đồng ý comment cho Dũng số 10 nha đồng ý comment số 10 bởi vì sẽ có một vài đồng chí ngoài kia họ không xem họ chỉ nghe nghe à thị trường tạo đáy hoặc là họ chỉ nghe nghe đâu đó và sau đó họ kết luận nên ở đây Dũng muốn chia cho anh chị em kiến thức chứ không phải là kiến thức và tất cả những kịch bản tất cả các kịch bản nó xảy ra nha yeah. tất cả các kịch bản nó xảy ra để các bạn có thể nhìn rõ hơn được nên khi mà chính vì vậy thì Dũng muốn đưa cái thực chiến này VSA để anh chị em có thể nhìn rõ được thế thì hôm nay chúng ta sẽ thấy là vậy thông tin chúng ta gọi là thông tin nó ra nó khiến cho thị trường tạo đáy hay là thị trường tạo đáy là nó có trước ạ vốn dĩ nó phải tạo đáy thì ở đây chúng ta thấy là có một cái cái cái gì ạ ờ, có một cái ờ, văn bản à, ủy ban chứng khoán ưu tiên là giải pháp ngắn hạn để ổn định thị trường chứng khoán nghĩa là giải pháp ngắn hạn để ổn định thị trường chứng khoán và họ đưa ra rất nhiều cái giải pháp ở đây thế thì ở đây chúng ta sẽ nhớ rằng là đây là những thường thì khi mà thị trường chứng khoán giảm hoặc là nó có những biến động lớn thì phần lớn nhá phần lớn thị trường chứng khoán gì ạ phần lớn thị trường chứng khoán họ cũng đưa ra nhá đưa ra những giải pháp là gì ạ à, P trên E đang rất là tốt so sánh với các nước khác nó vẫn đang là tốt nên gì ở đây là cơ hội tốt nhất để mua cổ phiếu đúng không ạ các bạn nhớ là câu chuyện đấy hoặc là sẽ gì ạ khi mà thị trường giảm thì sẽ gì ạ? giảm cực mạnh cực mạnh cực mạnh nữa thì bắt đầu lại có một ai đó họ đưa ra họ chấn an chúng ta là gì ạ à, không nên hoảng loạn bán tháo cổ phiếu bởi vì gì ạ à, đây là do cái gì ạ do nhà đầu tư hoảng loạn bán thôi còn doanh nghiệp vẫn đang hoạt động tốt mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt đấy là những cái câu kiểu thẩu hiệu như vậy nhưng ở đây cái tư duy quan trọng các bạn nhá tại vì cái tư duy quan trọng đây mới là tư duy quan trọng thế thì hôm qua các bạn có nhớ là một câu chuyện đó là gì ạ câu chuyện này các bạn phải nhớ đi nhớ lại đó là gì ạ đó là thị trường á khi mà thị trường bắt đầu nó từ giai đoạn tích lũy nó phân phối tức là nhà đầu tư tổ chức họ bán nhà đầu tư chủ chức họ bán ra vì họ bán ra ở trên giai đoạn đỉnh như này các bạn nhớ chưa thì họ gì ạ? khi mà bán ra thì rõ ràng là họ đã cần phải thoát hết cổ phiếu ra và trong quá trình giảm như này thì họ có mua cổ phiếu không hay họ cần phải đạp đạp cho đến khi nào cổ phiếu thực sự rẻ họ mới mua vào cả nhà hiểu không ạ họ phải đạp đến khi nào cổ phiếu thực sự rẻ họ mới mua vào nên ở đây không phải là cổ phiếu rẻ hay cổ phiếu tốt mà họ cần phải tuân theo chu kỳ các bạn nhớ nhá Dũng nói các bạn là phải tuân theo chu kỳ của thị trường còn nếu thị trường bây giờ có nhiều thông tin tích cực thì nó vẫn cứ giảm nên ở đây các bạn hiểu rất rằng là trong một xu hướng giảm nha trong một xu hướng giảm thì tin tốt sẽ bị bỏ qua nó còn giảm tiếp còn tin xấu thì nó giảm là đương nhiên rồi bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment số 1 nếu các bạn hiểu còn bạn chưa hiểu comment số 0 Dũng giải thích cho bạn comment số 1 còn chưa hiểu comment số 0 tin tốt thì nó sẽ bị bỏ qua tức là nó gì ạ à? nó hồi lên một tí xong nó giảm tiếp các bạn thấy là nó hồi lên đôi chút sau đó giảm mạnh tiếp còn tin xấu thì nó gì ạ à? nó giảm đương nhiên nó giảm mạnh rồi thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là dù là chúng ta có gói kích thích kinh tế nha có gói kích thích kinh tế dù là chúng ta có những cái gì ạ thông tin cực kỳ tích cực nhưng về cơ bản nó vẫn cứ giảm lý do như thế này này có phải tin tốt thì bản thân nhé cái bản thân ở đây là bản thân các big boy cái nhà tạo lập ấy, họ đã phân phối ở đây rồi họ đã phân phối ở đây rồi nên nếu mà trong trường hợp gì ạ trong trường hợp nó có hồi thì họ vẫn tiếp tục bán ra trong trường hợp nó hồi họ có thể bán ra để cho cái cổ phiếu trở về cái thời điểm tốt nhất để họ mua vào à, để cho tốt nhất để vào đấy là một cái khi khái niệm đầu tiên các bạn lưu ý này trong xu hướng giảm nha trong xu hướng giảm thì phần lớn cái vùng hỗ trợ nha phần lớn cái vùng hỗ trợ này này nó bị phá vỡ những vừa phần hỗ trợ này nó bị phá vỡ vùng hỗ trợ này nó bị phá vỡ nên nếu chúng ta mua cổ phiếu ở vùng hỗ trợ này thì phần lớn chúng ta vẫn bị thua lỗ là chuyện đương nhiên bao nhiêu bạn hiểu điều này để comment tại vì cái việc họ bán ra họ bán ra và họ sẽ phá vỡ toàn bộ vùng hỗ trợ nên thường thì nghe mới các chuyên gia nói là vùng hỗ trợ tốt vùng hỗ trợ tốt ở giai đoạn đầu thì thường chúng ta bị phá vỡ bởi vì rõ ràng nó sẽ giảm rất là mạnh đúng không nhưng hôm nay chúng ta sẽ gì ạ lại nghe một cái câu nào đó bắt đầu nó gì ạ à, đó bắt đầu chúng ta sẽ thấy là bắt đầu sự mâu thuẫn nha Dũng sẽ nói cho chúng ta bắt đầu sự mâu thuẫn có phải hôm qua hoặc hôm kia gì đó trong thời gian vừa rồi Dũng bảo anh chị em gì ạ về cơ bản chúng ta đang gì ạ nắm giữ cổ phiếu vậy chúng ta có biết là cổ phiếu chúng ta đến khi nào nó tạo đáy không chẳng hạn hôm nay mà nó sàn thì hôm sau trần nó mới giảm giá à mới hòa vốn nha hôm nay sàn hôm sau trần chưa chắc đã hòa vốn bởi vì nó lao từ trên lao xuống gì ạ nó giảm từ trên giảm xuống mà hồi thì gì ạ nó sẽ là hồi từ dưới lên nên chính vì vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải giữ tiền cần phải giữ tiền hay là quản trị rủi ro đấy là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai là gì ạ cái điều thứ hai các bạn lưu ý là này trong cái quá trình hồi ấy, thì chưa chắc cái cổ phiếu chúng ta đang giữ nó hồi đúng không chưa chắc cái cổ phiếu chúng ta giữ nó hồi nên chính vì vậy thì Dũng không thể nói là cho các bạn là cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào xấu bởi vì cá thị trường nó giảm cá thị trường nó lao dốc thì bây bảo cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào xấu thì cái điều này trên thế giới cũng không ai làm được này trên thế giới cũng không ai làm được này đấy là cái điều đầu tiên nhưng để thị trường nó tạo đáy và biết rằng là khả năng tạo đáy hay không thì Dũng có thể chia sẻ các bạn nhiều cái cách thức để chúng ta có thể biết được ở đây à, những cái kiến thức để chúng ta biết ở đây thế thì ở đây chúng ta thấy là trong đánh ngắn hạn à, chúng ta gọi đánh ngắn hạn thì chúng ta gọi là chiến lược đầu tư đánh ngắn hạn chỉ sử dụng chiến lược lướt sóng đấy là một chỉ sử dụng chiến lược lướt sóng các bạn nhớ nhỉ phần lớn chúng ta mua chậm nha phần lớn chúng ta mua chậm là chúng ta lại trả giá rất là đắt nên cây cái cái thương vụ này nó không dành cho tất cả nó chỉ dành cho một số các nhà đầu tư hiểu rõ về VSA hiểu rõ về quản trị rủi ro hiểu rõ về gì ạ cách đi lệnh như nào thường chúng ta đang bị thua lỗ nhà. thường chúng ta đang bị thua lỗ thì việc để đi lệnh hay tham gia vào một lệnh tiếp theo là chúng ta không dám làm đâu ạ nên chính vì vậy thì chúng ta hãy quan sát theo dõi để chúng ta hiểu xem là những cái gì Dũng chia sẻ nó có đúng hay không các bạn nhá chỉ theo dõi thôi chỉ quan sát thôi tại vì những anh chị em đầu tư phái sinh các anh chị em có thấy rằng là những cái gì Dũng đưa ra nó có, có độ ăn chính xác không ạ thế đâu nếu có độ chính xác anh chị em comment số 6 cho dũng ạ những cái kịch bản dũng đã đưa ra vừa rồi các bạn thấy rằng tất cả những kịch bản như vậy tất cả công cụ như vậy nếu các bạn nhìn thấy là nó phải đúng như cái như gì và dũng đưa ra kịch bản nếu mà nó kéo lên mà nó không thành công kéo lên không thành công thì lần thứ ba và lần thứ tư nó sẽ gì ạ bị bán bởi vì đó đó là gì ạ đó là chiến lược đó là cái mà không thể sai được đầu đầu tiên chúng ta sẽ là nếu thị trường tạo đáy đây là một cái quá trình tạo đáy chẳng hạn thế tạo đáy mà nó gì ạ nếu khối lượng tạo đáy và khối lượng ở đáy này nó thấp quá thì thường nó kéo lên các bạn nhớ là thường nó kéo lên nó giảm tiếp không các bạn nhìn thấy không ạ nếu khối lượng tạo đáy này này nó vẫn ở mức cao so với ở đây thì có phải nó kéo lên và giảm tiếp không nó kéo lên nó giảm tiếp và chúng ta thấy là cái câu chuyện này nó đương nhiên xảy ra tí nữa chúng ta quan sát lại những câu chuyện ở đây chúng ta đang lấy một cái ví dụ khác đó là diện bây giờ chúng ta xem là cái này là cái đáy của một chu kỳ dài hạn nhá cái đáy này của một chu kỳ dài hạn để một chu kỳ dài nhưng Dũng muốn nói anh chị em là một cái chu kỳ ngắn hạn ở trên cái vùng này thế thì ở đây chúng ta nhá các bạn chỉ cần các bạn quên đi toàn bộ cái các bạn chỉ nghe và à, nghe một chu kỳ ngắn hạn thôi tại vì chu kỳ này Dũng cũng không biết là nó sẽ uh, như thế nào thế thì ở đây chúng ta nhớ là này nếu mà chúng ta quan sát này ở cái vùng này trong quá trình giảm mạnh giảm mạnh thì chúng ta nếu một cái quá trình PS này này cái đặc điểm của quá trình PS này anh chị em có thể comment cho Dũng là đặc điểm gì không ạ nếu anh chị em đã được học về VSA rồi cái đặc điểm của PS này anh chị em có thể comment nó có cái điều kiện gì xảy ra đấy không ạ hãy comment cái điều kiện hãy comment gì ạ nếu quan sát về cái quá trình giảm mạnh ở trong một cái điều kiện nào đó thì chúng ta có thể nhìn thấy cái điều gì đang diễn ra ở đây chúng ta phải nhìn thấy quan sát được bằng gì ạ cái sự đo lường bằng cái gì ạ nó phải nhìn thấy đo lường được bao nhiêu bạn thấy là sau khi nó giảm mạnh thì chúng ta thấy là cái quá trình đỗ cung hay là khối lượng lớn gia tăng ở vùng này đúng không ạ nếu anh chị em biết cái điều này tức là ở đây chúng ta thấy là cái quá trình đỡ cung hay quá trình gia tăng khối lượng ở đây có không ạ có không chúng ta hiểu về cái này đỡ cung và sau khi đỡ cung thì thị trường bắt đầu giảm tiếp chúng ta gọi là bán tháo bán tháo bán mạnh bán rất là mạnh ở đây và cái quá trình bán mạnh này chúng ta gọi là SC là lúc này nhà đầu tư bị thua lỗ hoảng loạn có đúng không ạ bao nhiêu anh em là bắt đầu sau khi nó đỡ cung thì bắt đầu nó tạo ra một cái đợt bán rất là mạnh dẫn đến hoảng loạn tức là ai cũng thấy rằng đặc biệt là ở đây chúng ta phải ứng về những cái anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu còn nếu mà anh chị em đang không nắm giữ cổ phiếu thì không biết điều này đâu ạ đúng không không nắm giữ cổ phiếu thì không biết điều này là không không nắm giữ thì không hiểu điều này bản thân tại sao Dũng biết điều này bởi vì Dũng đã trải qua rồi nhá hô được chưa Dũng đã trải qua rồi nên các bạn cứ yên tâm vậy bây giờ nếu cổ thị trường cái điều đầu tiên của quá trình tạo đáy thì chúng ta lưu ý cổ phiếu nào đầu tiên ạ hello chúng ta lưu ý cổ phiếu nào đầu tiên ạ các bạn có thể comment không ạ lưu ý cổ phiếu nào đầu tiên trong quá trình mà khả năng tạo đáy các bạn thấy không phân tích nó cần phải là có rất nhiều các chiến lược nó phải có những cái gì ạ nó không phải là vẽ một số cái mô hình kỹ thuật à, theo các bạn trong cổ phiếu banh cổ phiếu gì ạ chúng ta cần phải nhìn và quan sát thì chúng ta thấy là bắt đầu quan sát ở đây chúng ta nhìn nhá anh chị em à, comment kỹ cho Dũng một cái cổ phiếu mà chúng ta có thể nhìn thấy quan sát ạ đó là cổ phiếu gì ạ nào một số anh chị em biết rồi cổ phiếu mạnh như cổ phiếu mà chúng ta xem là khả năng tạo đáy nha cổ phiếu xem khả năng tạo đáy ok bao nhiêu anh em nhìn thấy là SSI comment số 1 đấy ạ SSI SSI là một cái dòng cổ phiếu chúng ta có thể hiểu đơn giản là đây là một quá trình giảm từ đỉnh mà nếu cổ ấy cái này này cái này là cái quan trọng này nếu cổ phiếu mà từ đỉnh xuống đáy giảm 56 phần tư đỉnh này nó rơi xuống đây là giảm 56 Vậy nếu từ đỉnh xuống đáy mà 56 anh chị em ơi ạ thì cái cổ phiếu này có thể hồi được không ạ tức là có thể hồi để tiếp tục đi lên được không hay chỉ hồi là tạo sóng hồi thôi ạ à? nào bây giờ chúng ta sẽ phải khái niệm tại vì một số anh chị em không hiểu sau đó bắt cổ phiếu này sau đó để đầu tư dài hạn lại chết như thường nên ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này giảm mạnh giảm rất là mạnh như này thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý nhá cái điều đầu tiên đây Dũng đang đào tạo đến các bạn này đang học là học cách hướng dẫn để các bạn phân tích ạ cái cổ phiếu nó giảm khoảng 50 phần trăm giảm khoảng 50 phần trăm hoặc trên 50 phần trăm thì không có cơ hội để quay trở lại nhé không có cơ hội để quay trở lại nên ở đây chúng ta thấy là những cái nhịp hồi là cái nhịp để gì ạ một là chúng ta mua theo sóng hồi nhá một là chúng ta mua theo sóng hồi hai là chúng ta gì ạ để lướt xem những cái cổ phiếu nào trong thời gian tới nó có lên được hay không tức là trong cái này có thể chúng ta mua SI nhưng có thể không nha nói cổ phiếu SI để chúng ta nhìn xem là nó có hồi hay không thế nhưng vấn đề ở đây là chúng ta cần phải hiểu và phân tích rằng là vậy cái điều gì mà Dũng lại đưa cái cổ phiếu SI vào cái vùng này bởi vì khi mà Dũng chia sẻ cái điều này thì nó sẽ có một cái câu trả lời này đây là cái điều kiện đầu tiên thôi còn thị trường tạo đáy không chúng ta sẽ có rất nhiều kịch bản để chúng ta sẽ nhìn thấy nhá thế thì đầu tiên chúng ta nhìn này đấy là cái gì ạ các bạn nhìn thấy điều gì đang diễn ra đấy ạ hello các bạn thấy điều gì ạ trong quá trình điều chỉnh giảm rất là mạnh đây các bạn có thể cho quan sát cho Dũng là bắt đầu xuất hiện cái gì đầu tiên ạ xuất hiện cái điều gì? bạn quan sát cổ phiếu SI xuất hiện cái điều gì ạ không chúng ta sẽ PS là nó gì ạ nó phía trên này thậm chí là đâu đây là PS này nhưng cái quá trình mà chúng ta nhìn ở đây đó là quá trình đỡ cung quá trình mà tạo ra khối lượng lớn bình thường khối lượng lớn như này nha khối lượng lớn như này mà nó giảm như này thì cổ phiếu làm gì ạ nếu mà khối lượng lớn mà bán ra như này thì khối lượng phải làm gì ạ cổ phiếu phải làm gì ạ có phải giảm sàn không ạ <clears throat> anh chị em hiểu không ạ bình thường một lượng lớn cổ phiếu như thế này mà cổ phiếu đã giảm sàn rồi một lượng như thế này cổ phiếu giảm sàn rồi vậy vót lớn như này mà cổ phiếu không giảm sàn chứ là đã có một lượng lớn đã tham gia vào cổ phiếu này tức là đã có một lượng lớn cổ phiếu đã tham gia người mua đã tham gia cổ phiếu này nên ở đây tức là cùng một lượng như này nhưng thay vì cổ phiếu giảm sàn thì rõ ràng nó không giảm mạnh hơn tiếp tục tiếp tục này anh chị em có nhớ cái vùng này không ạ hello chúng ta đã nhớ ai đã nhớ rằng Dũng bảo cổ phiếu này nó sẽ về đến vùng này đúng không ạ cổ phiếu này nó sẽ về đến cái vùng chúng ta gọi là vùng đây nếu những cái vùng này bị phá vỡ cái vùng này bị phá vỡ thì cái vùng này vùng này thì chúng ta thấy là mỗi một lần nó gãy nó bị phá vỡ mỗi một lần này nó bị vùng này nó vỡ vùng vỡ nhưng khi nó đến cái vùng này thì nó lại khác đấy ạ bởi vì những cái vùng này là cái vùng mà nó nó gì ạ nó là giai đoạn đầu tiên hay chúng ta gọi là mũ hình vai đầu vai ngược nên thực ra của quá trình đỡ cung ở đây quá trình gì gọi chúng ta là mua ở đây thường thì rõ ràng gì ạ cổ phiếu nó sẽ bị phá vỡ hết và nó sẽ về đến khoảng đâu đây gì đó Dũng không chắc là nó đến đâu đây nhưng hôm trước các bạn thấy là Dũng đưa ra một cái kịch bản đó là giống cái kịch bản này chúng ta nhớ không? đây là một kịch bản nhiều khả năng nó giống kịch bản này có khả năng thôi ạ hoặc là nó giấu một cái kịch bản nào đó tức là nó chưa tạo ra một cái cái vùng mà đây chẳng hạn nhé nó nó về gần gần đáy của nó khi nó về gần cái đáy của nó thì thường nó sẽ có quá trình hồi có thể nó sẽ giảm tiếp nhá có thể nó sẽ giảm tiếp nhá chúng ta không biết đâu ạ có thể giảm tiếp nên ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều đầu tiên là gì ạ nó đã bắt đầu về đến cái vùng gọi là vùng hỗ trợ nếu chúng ta điên bị đổ đồ tuần thì cái vùng hỗ trợ này thì cái khả năng phá vỡ của cái vùng hỗ trợ mạnh ở đây thì ở giai đoạn này cái khả năng phá vỡ sẽ thấp một cổ phiếu đã giảm từ phía trên này xuống xuống mà cái tuần cuối cùng này bắt đầu chúng ta thấy là đã có một lượng lớn tiền tham gia vào lại gặp ở một vùng hỗ trợ sát cái vùng này thì đây cho chúng ta đấy là cái khả năng đảo chiều những cái khả năng đảo chiều hay khả năng tạo đáy chúng ta đang dự tính là khả năng tạo đáy ở đây rất là cao dựa trên cái biểu đồ ngày thì chúng ta thấy là cái biến động lớn thị trường giảm đến 40 điểm 50 điểm mà cổ phiếu này không giảm chứng tỏ là cổ phiếu này đang mạnh hơn thị trường có phải không ạ tức là chúng ta thấy có một cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường đó là cổ phiếu SSI và từ cổ phiếu này chúng ta có thể quan sát thêm một vài cổ phiếu khác nữa trong ngành thì chúng ta thấy điều gì diễn ra đây cũng là cổ phiếu HCM nhưng nó cũng gì ạ à? so với cổ phiếu AI thì rõ ràng nó cũng đang phá vỡ những cái vùng hỗ trợ đấy ạ chúng ta nhìn này tất cả cái cái vùng hỗ trợ bị phá vỡ sâu hơn nhưng khối lượng hôm nay bắt đầu có sự gia tăng rất là mạnh khối lượng gia tăng rất mạnh và chúng ta cũng biết rằng là tất cả cái cổ phiếu đi từ đỉnh và rơi xuống đây này từ đỉnh rơi xuống đây thì tất cả quá trình hồi nó giảm đến bao nhiêu ạ ở đây chúng ta thấy là giảm đến 60 phần trăm thì tất cả quá trình hồi nó chỉ là sóng hồi thôi chỉ là sóng hồi thôi không phải là mua ở đây để đầu tư chung dài hạn nhá các bạn lưu ý nhá nó có thể tạo sóng nhưng sóng này là chỉ là sóng hồi lưu ý cái điều này không là để mua mà cuối cùng lại đầu tư chung dài hạn là chúng ta có thể dính đòn đấy ạ nhưng hôm nay chúng ta gì ạ hiểu tạm thời học đến đâu hiểu nó để tí nữa chúng ta sẽ <clears throat> xem một số các gì ạ các đặc tính tiếp theo đây là cái cổ phiếu đầu tiên và chúng ta nhìn thấy rõ dạng cổ phiếu thứ hai chúng ta đang nhìn thấy rằng đó là bây chúng ta quan sát là cái nhóm cổ phiếu gì ạ à? nhóm cổ phiếu gì ạ à? nhóm cổ phiếu ngân hàng thì về cơ bản chúng ta thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đang có dấu hiệu gì ạ à? đang có dấu hiệu gặp cái vùng hỗ trợ mạnh nhìn này hỗ trợ mạnh cái vùng này đã bị phá vỡ phá vỡ tất cả vùng này rồi ở đây chúng ta chưa thấy rằng là chưa thấy cái khối lượng chưa thấy cái khối lượng gia tăng về cơ bản là chúng ta chưa thấy có khối lượng gia tăng khi gặp cùng hỗ trợ này nên ở đây chúng ta thấy là tí nữa chúng ta sẽ xem là có những kịch bản nào có thể diễn ra với cái phiên tiếp theo chúng ta cũng có thể thấy là một vài các cổ phiếu giảm mạnh đây là cổ phiếu Techcombank cũng bị giảm mạnh khi gặp vùng hỗ trợ thậm chí là xuyên qua vùng hỗ trợ khi mà cổ phiếu xuyên qua vùng hỗ trợ và giảm mạnh đến vùng này thì thường bắt đầu có số lượng gia tăng và nó sẽ có thể tạo ra cái biến động lớn ở đây biến động lớn tức là nó có thể tạo ra một quá trình quá trình chúng ta gọi là đỡ cung ngắn ở đây vậy ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta bắt đầu so sánh này chúng ta bắt đầu so sánh này giữa cổ phiếu ngân hàng đây là cổ phiếu ngân hàng một cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu thứ ba ngân hàng này chưa cùng tạo đáy nhé các bạn bắt đầu có một cái tư duy này cổ phiếu chứng khoán này có giảm không ạ giữ được đúng không ạ cổ phiếu ngân hàng bị phá vỡ và ta tiếp tục và cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu dầu khí vậy trong ba cái nhóm này thì các bạn thấy là cổ phiếu nào là đang có khỏe hơn thị trường cổ phiếu nào đang khỏe hơn thị trường đấy chúng ta có thể comment ạ à. trong ba cổ phiếu nào thì cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường chúng ta cần phải phân biệt vậy ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cổ phiếu dầu khí PVS này à, PVS này thị trường đạp lần thứ nhất đạp lần thứ hai và đạp hôm nay là giảm rất sâu thì cổ phiếu này không những không giảm và giữ được nhịp tức là cái mà tư duy ở đây cái này không ai dạy đâu ạ cái này là cái rất quan trọng cái tư duy ở đây là thị trường giảm rất mạnh thị trường giảm rất mạnh thị trường giảm rất mạnh bán tháo bán tháo những cái cổ phiếu này nó không ai bán ra hoặc là nó bán ra nhưng ở đây chúng ta là bán ra rất là mạnh nhưng khối lượng họ đã gì ạ họ đã mua khối lượng họ đã mua một lượng rất là lớn tức là bán ra bao nhiêu họ có thể gom hết ở đây đó bán bao nhiêu họ có thể gom hết ở đây đây là cái mà chúng ta cần lưu ý nên trong cái quá trình tí nữa chúng ta phân tích kỹ hơn ạ <clears throat> tiếp theo cổ phiếu SI thị trường giảm mạnh hôm qua nó giảm sàn như hôm nay thị trường giảm mạnh nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh những cổ phiếu này thì bắt đầu đã gì ạ có một lượng lớn giảm đã là có một lượng lớn nhà đầu tư tổ chức hay là một ai đó họ đã gom với số lượng rất là lớn ở đây nên cổ phiếu này là một cái dạng thứ hai ở đây các bạn hiểu không? đây là dạng cổ phiếu thứ hai nó đang cho chúng ta thấy là quá trình họ đang tích lũy ở đây nha tích lũy rất là mạnh ở đây đấy là đang có quá trình chúng ta còn không phải tích lũy đang quá trình mà à, thu gom rất là lớn ở đây khi mà chúng ta thấy là nó đang gặp một cái cản rất là lớn cái cản này là cản rất là lớn nó không phải là cản này thường những cái cản ban đầu hay chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai ngược nó bị phá vỡ rất mạnh những cái cản này là cái cản mà chúng ta thấy rằng là nó là một cái cản mà thường thì cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán thì nó có thể biến động trên cái vùng này giao động trên cái vùng này Đúng chưa? dao động trên cái vùng này rất là cao nên ở đây chúng ta thấy là cái khả năng đây khả năng thôi ạ bây giờ chúng ta sẽ tí nữa chúng ta phân tích ạ cái khả năng để cổ phiếu này nó tạo ra cái đánh ngắn hạn ở đây nha khả năng thôi ạ tạo ra đánh ngắn hạn đây tiếp theo thế thì ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta phân tích được cái điều này thì bắt đầu chúng tôi quay trở lại phân tích thị trường đúng không thị trường của chúng ta thế thị trường chúng ta nếu về góc độ nào đó thì đây là một cái vùng nó phá vỡ 1.200 1.200 và hiện tại thì khi nó phá vỡ 1.200 và cái vùng này là vùng kháng cự rất là mạnh đây vùng này là vùng kháng cự rất là mạnh và thường thì khả năng gì ạ à? nó tiếp tục phá vỡ nha thường nó sẽ tiếp tục phá vỡ vào có thể gì ạ à? vào đầu tuần sau các bạn nhá thường nó có thể tiếp tục phá vỡ vào đầu tuần sau nha chúng ta sẽ có hai kịch bản đây chúng ta sẽ đưa ra xem là nó tạo đáy ở đây thường thì có thể phá vỡ vào đầu tuần sau nhưng ở đây chúng ta đã thấy một cái điều đó là gì ạ với những cái phiên một cái biên độ lớn hôm qua đấy ạ đây chúng ta để những cái biên độ lớn giảm rất mạnh cái biên độ hồi sau đó biên độ lớn giảm rất mạnh thì hôm nay chúng ta thấy là đã có một lượng cầu tham gia vào rất mạnh nhu cầu tham gia mạnh dù là cái biên độ này lớn dù là cái gì ạ dù là cái gì ạ dù là ở đây chúng ta thấy là một cái biên độ giảm rất là lớn dù là biên độ giảm rất lớn nha tức là cái cái giảm của nó đây là mất 450 điểm đây nó là rất lớn đấy là cái điều đầu tiên nhưng tuy nhiên là chúng ta thấy là đã có một lượng cầu tham gia vào lượng cầu tham gia vào ở đây nó khác biệt khi mà nó giảm không có lượng hay nó kéo không có lượng nhưng bắt đầu nó có dòng tiền lớn tham gia vào à. thế thì ở đây chúng ta thấy là khi mà nó giảm không có khối lượng ở đây thì bắt đầu nó tạo ra khối lượng ở đây hoặc nó tạo ra một lùm khối lượng ở đâu đây đó nhưng khi nó tạo ra một lùng khối lượng vùng vùng khối lượng đây thì bắt đầu nó có một quá trình bán tiếp bán tháo ở đây và cái điều kiện quan trọng kiên quyết trong cái tuần sau đó là nó sẽ tạo ra một là thị trường tiếp tục giảm và đầu phiên hai là nó sẽ gì ạ kéo lên với khối lượng lớn ở đây và đây chúng ta gọi là gì ạ thường thì nó sẽ giảm mạnh vào đầu phiên sau đó nó kéo lên với khối lượng lớn chúng ta gọi là gì ạ gọi là gì ạ thường giảm mạnh để rũ cho tất cả những ai bị gì ạ bán tháo ở cái vùng này nó bị vẫy gãy kênh mà gãy vùng hỗ trợ là người ta phải bán tháo hết thường thì nó gãy vùng hỗ trợ chúng ta phải bán tháo hết nên ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà bán tháo mạnh đầu tiên và kéo lên khối lượng lớn thì nhiều khả năng đây là một trong những cái tín hiệu tạo ra đánh ngắn hạn nha nhiều khả năng vậy chúng ta hãy cần phải gì ạ phân tích đủ nhá à? đây không phải là pin nhá anh chị em đây không phải là pin ạ đây là cái quá trình của gì ạ SC SC SC là cái quá trình bán tháo mạnh ở trên cái vùng này bán tháo đây là cái nhịp sóng đầu tiên ạ có thể tạo sóng hồi ạ là cái quá trình bán tháo mạnh ở vùng này và kéo lên khối lượng phải lớn điều kiện quyên quyết vào tuần sau là khối lượng phải lớn nha điều kiện quyên quyết tuần sau là khối lượng phải lớn còn nếu không khối lượng nhỏ thì nó sẽ giảm tiếp nha quyên quyết tuần sau là khối lượng lớn chúng ta hiểu đơn giản đấy nhưng chúng ta bắt đầu thấy rằng là bắt đầu có khối lượng lớn nào rồi bắt đầu khối lượng lớn rồi nên cái khả năng tuần sau đầu tuần sau là sẽ có một lượng khối lượng lớn tham gia vào có thể khả năng sẽ xảy ra là rất là cao đây là cái điều đầu tiên tí nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về cái điều này điều thứ hai chúng ta thấy là cái vn 30 chúng ta cũng thấy bắt đầu nó có dấu hiệu chạm phần gì ạ à? cái vùng hỗ trợ chúng ta cũng thấy là bắt đầu nó gì ạ à? nó có một quá trình đỡ cung trong quá trình bán này giảm không có khối lượng thì bắt đầu nó có quá trình đỡ cung nhưng vì cái đỡ cung này cái biên độ rất lớn nên nó tiếp tục bán tháo hôm nay nhưng hôm nay chúng ta thấy bắt đầu có một dòng tiền lớn tham gia vào nhưng khối lượng khối lượng lớn biên độ giảm mạnh nhưng hôm qua khối lượng lớn giảm cũng mạnh tương vậy tương tự như vậy nhưng rõ ràng là hôm nay đúng không hôm nay chúng ta thấy là khối lượng lớn đã có một dòng tiền lớn tham gia vào vậy chúng ta đã thấy sự khác nhau cái sự khác nhau chưa cái sự khác nhau là khối lượng lớn của phim hôm nay cùng là cái biên độ giảm như vậy nhưng khối lượng lớn của phim hôm nay nó cho chúng ta biết rằng là cái khả năng thị trường tạo đáy ở đâu đây đó ở đây có một cái một số bạn đây là múc Đấy chưa? Không múc đâu ạ. À. Múc lại chết tiếp đấy ạ. À. Học mà không hành, không hiểu rõ là chết tiếp, lại thua lỗ tiếp đấy. Dũng nói cho các bạn biết. Nên là phải nghe cho nó kỹ, phải hiểu cho nó kỹ thì chúng ta mới gì ạ? À? Mới mới sống sót được trên thị trường lúc này. Nha, sống sót thì này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái kịch bản. Các bạn, tại vì chúng ta cần phải học từng bước một. Tại vì Dũng biết rằng là Dũng nói cái điều này một số anh chị em chưa biết được đâu ạ. À. Nên chính vì vậy chúng ta cần phải học cho nó kỹ chúng ta mới biết được ở đây có hai dạng dạng thứ nhất hôm nay Dũng có một cái bạn tức là bạn có hỏi Dũng là DQC đây là dạng DQC vậy các bạn nhớ này các bạn lưu ý này, này. ạ. nhớ này này cái, cái cổ phiếu DQC nó tăng từ đây nó lên đến đỉnh và nó rơi từ đỉnh nó rơi xuống thực ra cái dạng cổ phiếu này nó giống hệt những cổ phiếu dạng này nó giống hệt những dạng cổ phiếu này các bạn hiểu không ạ khi nó rơi ở đây nó có hồi thì nó giảm tiếp nó hồi nó giảm tiếp nó giống hệt những cổ phiếu dạng này nên chúng ta thấy là việc mà chúng ta bắt đáy ở những cái cổ phiếu dạng này DQC này không phải vì giá nó rẻ mà chúng ta mua vào bởi vì nó đã gì ạ nó đã hết chu kỳ nó chạy từ chu kỳ này nó lên lên đây và nó giảm xuống và nó hết chu kỳ nên tất cả quá trình hồi này là giảm tiếp nên những cái cây thông như này thì tuyệt đối không tham gia được chưa bởi vì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là mua ở đây thế nó rẻ mua ở đây thế nó rẻ và chúng ta cứ bắt đáy thì những cái cổ phiếu này sau dần dần nó sẽ gì ạ nó sẽ trở thành những cái cây thông kiểu dạng như này đấy nó sẽ đi vào một cái dĩ vãng và không biết nó đi đến đâu có những cây thông đây ạ cây thông này này đấy nó, nó như vậy và những cái cây thông này nó tiếp tục mọc lên rất là nhiều chúng ta cũng có thể nhìn thấy cổ phiếu tạo ra cây thông tiếp theo nó cũng đi như vậy dù là bây giờ chúng ta nhìn nhá là cái cổ phiếu này ủy ban à, tức là hội đồng quản trị họ có nói là họ mua như đây chúng ta gọi là cây thông ạ đây cũng là một cái dạng cây thông tức là nhà tạo lập họ mua ở đây họ kéo lên họ phân phối nốt và họ rơi xuống đây nên không có gì ạ à, cái miếng format nào để dành cho chúng ta đâu ạ à. nên chúng ta càng mua càng chết càng mua càng chết và ở đây chúng ta cũng thấy là nó rơi thanh khoản nó một hôm là bao nhiêu là hai đến 30 triệu cổ phiếu nên nếu mà bây giờ họ mua ở đây sau họ gì ạ à? họ bán hết ở đây rồi họ về họ mua một hai mươi triệu cổ phiếu ở đây có sao không ạ anh chị em ạ à, họ đã mua ở đây rồi họ kéo lên đây họ bán hết ở đây rồi bây giờ về họ có mua một hai mươi triệu có sao không nên ở đây chúng ta thấy là ở đây cái dạng cổ phiếu mà nó đang rơi kiểu lên bao nhiêu giảm bấy nhiêu thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm gì ạ điều đầu tiên là những cổ phiếu này chúng ta cần phải loại bỏ nha chúng ta cần phải loại bỏ những cổ phiếu rơi như cây thông đây không phải là cổ phiếu dành cho chúng ta bởi vì cổ phiếu này nó mang tính chất là đầu cơ cao nó giống như cổ phiếu của bác quyết á nhưng tại sao nó lên rất là mạnh ở trong thời gian vừa qua bởi vì nó dựa vào gì ạ cái giai đoạn cuối của chu kỳ nên chúng ta thấy là giai đoạn cuối chu kỳ nhà nhà đầu tư thành công người người đầu tư thành công bởi vì lúc này là tiền rất là nhiều hàng triệu cái tài khoản mở mới không có kiến thức nên tham gia vào nó mới tạo ra một cái chen tăng rất là mạnh và đây chính là lý do chúng ta tuyệt đối không mua những cái cây thông như này đúng không ạ đấy gọi là bắt đáy đầu tiên chúng ta thấy là những bắt đáy những cây thông này về cơ bản là dính đỏ, xong chưa anh chị em đã hiểu về một cái dạng cổ phiếu là không bao giờ bắt đáy ở trong này đó là cây thông mà lên bao nhiêu giảm bao nhiêu tức nó giảm mạnh hơn thị trường thì không phải rẻ để chúng ta mua đâu cái cổ phiếu rẻ như vậy gọi là rẻ thối rẻ ôi và thường là nó bị ươn không thể mua được đấy. hay là bây giờ một bạn có hỏi là CI đấy thì gọi là CI thì cái cổ phiếu này nó cũng gì ạ à? theo các bạn nó là cây gì ạ à? đây cây thông này này nó cũng rơi đây mà một số bạn mua xong nó hồi sau đó nó lại trở về cái đáy ạ à vài hôm nữa thì không biết nó đến đâu nữa có thể nó sẽ chạy xuống giá 10 giá 5 vậy bây giờ chúng ta thấy là câu chuyện này cổ phiếu nó đang yếu hơn thị trường nó yếu hơn thị trường nó giảm mạnh thị trường nên cái cổ phiếu này là cổ phiếu mà chúng ta thấy là không bao giờ nó có thể quay trở lại và chúng ta mua sau một thời gian quay trở lại nó có thể biến mất trên thị trường xong chưa đây cổ phiếu đầu tiên trong dạng đầu tiên là chúng ta gọi là bắt đáy và chúng ta biết lý do tại sao dạ. có bắt đáy thì nó vẫn chết và cái cổ phiếu đó chúng ta ví dụ như này để chúng ta hiểu đơn giản này một nhà tạo lập một nhà tạo lập hay một nhóm nhà tạo lập là họ mua cổ phiếu ở đây họ không bao giờ kiếm cái lợi nhuận từ gì ạ à? hoạt động doanh nghiệp họ kiếm lượng từ lợi nhuận từ gì ạ à? đầu cơ cổ phiếu nên rõ ràng từ cái việc lợi nhuận từ đầu cơ cổ phiếu họ đã kiếm một khoản lợi nhuận rất là lớn rồi nên chính vì vậy thì cái việc là gì ạ à? để tạo ra lợi nhuận để kéo lên trong thời gian tới thường thì những cổ phiếu này để tạo ra một xu hướng mới nó mất khoảng một đến 2 năm nó phải mất một đến hai năm nó mới gì ạ à? nó mới quay trở lại và thậm chí là một vài cổ phiếu nó sẽ biến mất trên thị trường nhá một vài cổ phiếu nó biến mất trên thị trường nên chính vì vậy thì đây không phải là cổ phiếu nó rơi cây thông này chúng ta mua vào nên cái điều đầu tiên chúng ta phải loại bỏ không để hôm nào đó lại nghe bảo ô hôm trước là ờ, cái thằng ờ, nào hay ông nào ông nói là, là tạo đáy để mua vào được chưa chúng ta phải loại bỏ nữa sau đó thì ờ, các bạn cần phải loại bỏ trước sau đó thì Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm rõ được loại bỏ thứ hai là cái nhóm mà các bạn cần phải loại bỏ đó là những cái cổ phiếu gì ạ dòng ngân hàng dòng ngân hàng đang giảm mạnh hơn thị trường đúng không đang giảm mạnh hơn thị trường thị trường thì rõ ràng là chúng ta thấy nó có giảm và cũng có nhiều cổ phiếu không giảm nhưng rõ ràng là những cái cổ phiếu không giảm nó vẫn đang giữ vững được cái vùng ở hỗ trợ còn thị trường chúng ta thấy là nó cũng giảm VN30 cũng giảm nhưng cái quan trọng ở đây là chúng ta thấy rằng là ở đây nó đang cả gần đến cái vùng hỗ trợ chúng ta thấy là những cái cổ phiếu nó đang giảm mạnh hơn đó là những cổ phiếu gì ạ đây chúng ta nhảy hỗ trợ mạnh đấy ạ vì đây là vùng hỗ trợ mạnh mà cổ phiếu lại giảm mạnh hơn cổ phiếu giảm mạnh hơn theo cái lý thuyết ban lý thuyết cơ bản là người ta thấy là cổ phiếu giảm mạnh thì giá nó rẻ đúng không nhưng cổ phiếu giảm mạnh thì nó sẽ giảm và đây không phải là cổ phiếu tốt để cho nó mua vì cổ phiếu giảm mạnh hơn thị trường có thể nó hồi nhưng đây không phải là cổ phiếu để chúng ta mua bởi vì nó đang yếu hơn thị trường vì nó yếu hơn thị trường mà chúng ta mua vào là chúng ta lại dính đòn nên ở đây chúng ta sẽ loại ra phải loại ra từng nhóm cổ phiếu một trước khi chúng ta mới biết rằng là nếu tạo đáy chúng ta phải mua lựa chọn cái nhóm nào nó tốt nhất chứ không phải là mua lựa chọn theo kiểu như là cứ có cổ phiếu nào chúng ta cũng mua và việc mà chúng ta lựa chọn theo sở thích của chúng ta thì về cơ bản chúng ta sẽ gì ạ sẽ thất bại nên ở đây có khái niệm là gì ạ cổ phiếu nào giữ được nhịp ở trong cái vùng đáy ở trong cái vùng đáy hoặc test đi test lại hai ba lần trong vùng đáy thì nhiều khả năng cổ phiếu đó là cổ phiếu mạnh hơn thị trường cổ phiếu mạnh hơn thị trường có một cái đặc điểm là thị trường nó hồi cổ phiếu đó có thể kiếm 20% đến 30% lợi nhuận trong khi đó thị trường nó chỉ hồi đến 10% thôi hoặc là cái cổ phiếu mà mà nó cuối bảng nó hồi chỉ 6 7% thôi nên cổ phiếu bét bảng thì thì ạ à, khi thị trường nó giảm thì nó giảm mạnh hơn mà khi thị trường hồi nó hồi ít hơn chúng ta loại bỏ những cổ phiếu đang bét bảng là những cổ phiếu đang yếu hơn thị trường các bạn lưu ý đấy thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại một khái niệm quan trọng cái khái niệm này có niệm quan trọng nhưng trước khi nói về khái niệm quan trọng thì những bạn nào đang là lần đầu tiên à, theo dõi kênh của Dũng thì các bạn có thể đăng ký kênh ở phần bên dưới bởi vì Dũng sẽ phát tất cả những cái gì ạ những cái chương trình tiếp tục những cái gì ạ cái cái video uh, mang chất là uh, thực chiến hay là trực chiến để chúng ta có những khái niệm có những cái kiến thức nền tảng cơ bản để chúng ta đầu tư thay vì các bạn mua xong các bạn gì ạ à, không hiểu thì cuối cùng các bạn thua lỗ thì các bạn lại cứ vào kênh các bạn chém theo kiểu nó không không đúng mà nó làm ảnh hưởng đến kênh tại vì có rất nhiều đồng chí gì ạ kể cả à, những đồng chí mà vào dũng bảo là đứng ngoài đứng ngoài nhưng đến hôm nay là họ vẫn vào họ vẫn tham gia nên cuối cùng cháy tài khoản thì câu chuyện đây là cũng không biết là phải nói thế nào cho đúng bởi vì rõ ràng là ừ, nếu ngày mai ngày kia thị trường nó hồi thì những cái cổ phiếu bạn bán hôm qua hôm kia nó có thể vượt qua đỉnh và cái việc mà đưa ra lời khuyên nó rất là khó nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được kiến thức thì Dũng mới gì ạ chia sẻ chúng ta những lời khuyên à, những cái như cái nền tảng còn lời khuyên thì thực ra là nó là mang tính chất là là, là không có giá trị đâu tất cả lời khuyên đều không có giá trị hết mà các bạn cần phải nắm rõ được kiến thức á thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về tạo đáy á sau đó chúng ta phân tích ngược lại các nhóm cổ phiếu <clears throat> thế thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại đáy thì trước khi quay trở lại đáy thì cho các bạn có thể nhìn thấy một cái biểu đồ này đầu tiên chúng ta thấy một cái biểu đồ phái sinh các bạn nhìn thấy đây là biểu đồ phái sinh cái biểu đồ phái sinh này chúng ta thấy là sau một cái quá trình giảm mạnh khối lượng lớn thì hôm nay chúng ta thấy bắt đầu nó có một cái khối lượng lớn tiếp tục giảm mạnh ở đây và khối lượng bắt đầu có sự gia tăng ở đây khối lượng lớn ở đây ghi ngang tạo ra khối lượng lớn ở đây phần lớn nếu nhà đầu tư không quen ở cái vùng này thì chúng ta thấy là đa phần hôm nay sẽ bị thua lỗ rất là nặng rồi nha đây chúng ta nhìn khung thời gian 30 phút ở đây chúng ta rõ hơn ạ 15 phút thì rõ hơn thì thường là mỗi quá trình đi lên này giảm lên như này thì phần lớn chúng ta sẽ gì ạ mua trên vùng này là chúng ta đứt rồi nhưng thực tế là mỗi lần đây là lần kéo thứ nhất này thất bại lần kéo thứ hai thất bại lần kéo thứ ba thất bại thì thường là gì ạ chúng ta cần phải sọt ở những cái lần ba này xong cắt ở phía trên này còn nếu chúng ta sọt quá sớm thường gì ạ à, sau khi mà cái thời gian nó chưa đủ có thể nó sẽ kéo lên nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là khi mà cái lượng chúng ta gọi là cái lượng đỡ tức là sau quá trình sọt thì họ có một một cái quá trình chúng ta gọi là đỡ ở đây thì chúng ta lại thấy một cái quá trình sọt tiếp tục thứ hai giả sử như hôm nay nhưng cái bắt đầu chúng ta thấy một cái lượng đỡ ở đây hôm nay rất là lớn này chúng ta nhìn này bắt đầu có quá trình lỡ rất lớn khối lượng đỡ rất là lớn tiếp tục bị vỡ gãy cái vùng này gãy cái vùng hôm nay bắt đầu tiếp tục kéo bị gãy vùng này nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là nó không có sự bán tháo ở đây nó không có sự bán tháo ở đây nên về góc độ những hợp đồng phái sinh để người ta bán theo kiểu như là bán bằng mọi giá để kỳ vọng thị trường tiếp tục giảm nữa thì trên cái cơ sở là những cái đợt gì ạ đây là một cái quá trình chốt hợp đồng rất lớn và nhịp thế này là họ tiếp tục đang sọt thì bắt đầu người ta gì ạ quá trình kéo xả để tiếp tục tại vì ở cái hợp đồng vệ sinh nó lớn lắm nên họ có tiếp tục đỡ ở đây và trong quá trình đỡ tiếp tục ở đây thì đây chúng ta đây đã có những cái hợp đồng lo ở đây để họ đâu uh, ờ, bắt đầu đóng đóng lại cái hợp đồng rất lớn ở đây đây là một cái cái khái niệm để chúng ta nắm rõ được thế thì cái câu chuyện đây đó gì ạ giảm đây mạnh và đây là quá trình một khối lượng rất là lớn tăng lên ạ giảm rất mạnh nhưng khối lượng lớn tăng lên chứng tỏ là, là cái, cái những cái hợp đồng phái sinh đang được gì ạ đang được thu gom ở đây rất là lớn và khi cái hợp đồng phái sinh đang được thu gom rất là lớn thì bản thân là về cơ bản là các nhà tạo lập chúng không phải là các nhà tạo lập họ tạo lập trong phái sinh ấy, họ cũng có thể dự đoán được phái sinh nó đang gì ạ có thể tạo đáy đâu đây đó có thể nhé tạo đáy đâu đây đó đấy là góc độ đầu tiên bởi vì trong cái cái VSA mà nãy chúng ta thấy nhìn thấy là đây là cái nhịp đầu tiên giảm và sau đó có nhịp gì ạ bán tháo ở đây đây là cái, cái câu chuyện này đây là nhịp đầu tiên trong quá trình bán tháo ở đây hay chúng gọi là SC cái SC là quá trình bán mạnh bán rất mạnh đây là quá trình bán rất mạnh này và bắt đầu khối lượng gia tăng thế nó sẽ có hai kịch bản ở đây kịch bản đầu tiên là giảm rất mạnh giảm rất mạnh vào gì ạ vào thứ hai tuần sau sau đó kéo lên vào có thể sau giờ trưa thì đây là kịch bản mà chúng ta thấy khả năng tạo đáy rất là cao nhé và vì khối lượng ở đây nên Dũng có thể đưa ra là cái khả năng nó sẽ tuân theo kịch bản đó là cái tạo đáy vào tức là tạo ra cái vùng tạo đáy cái vùng tạo đáy nhá và thứ hai rất là rất là cao bởi vì rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy một cái lượng khối lượng rất là lớn bắt đầu tham gia vào đây khối lượng lớn cái lượng này không phải là sọt đâu ạ cái lượng này bắt đầu nó đóng như hợp đồng sọt Đấy. tức là khi mà khối lượng bắt đầu gia tăng gia tăng rất là lớn đây thì trong VSA chúng ta gọi là bắt đầu đã có lượng lớn thì các hợp đồng đã được đóng lại đóng lại và nó nếu mà hợp đồng một sọt nó lớn như này thì cái biên độ nó phải giảm mạnh hơn đúng không đây chúng ta đặt ra nếu mà là hợp đồng lớn như này bình thường lượng hợp đồng như này thì nó đã giảm từ đây đến đây rồi vậy với cái hợp đồng hôm nay nó giảm ít hơn hôm ra mà cái số lượng hợp đồng nó lại cao hơn rất nhiều số lượng hợp đồng cao hơn và giảm ít hơn nên về cơ bản nó đang tạo đáy đâu đây đó đấy là trong cái chúng ta gọi là đang tính về tương lai về tương lai thì rõ ràng là một cái lượng tiền lớn tham gia vào cái mục này rất là cao đấy là chúng ta gọi là hợp đồng tương lai của phái sinh và phái sinh thì nó quyết định cái gì ạ nó quyết định cái cơ sở vậy chúng ta quay trở lại cơ sở thì chúng ta nhìn thấy VN30 VN30 ở trong phiên này cái điều mà chúng ta cũng nhìn thấy ở VN30 tuy rằng nó vẫn đang xuống giảm biên độ rất lớn xuống giảm biên độ rất lớn đấy nhưng rõ ràng là khối lượng bắt đầu gia tăng rất mạnh này khối lượng gia tăng rất là mạnh đây nên về cơ bản nhá về cơ bản chúng ta sẽ có một góc nhìn như này vậy để tạo ra đáy ở đây tạo ra đáy ở đây thì chúng ta sẽ đưa ra một số cái kịch bản như sau ạ kịch bản thứ nhất các bạn nhớ nhá cái này quan trọng này kịch bản thứ nhất là giảm đầu phiên giảm đầu phiên xong kéo mạnh ở cuối phiên và ở đây chúng ta gọi là khối lượng lớn nha khối lượng lớn sau khi giảm đầu phiên kéo mạnh cuối phiên khối lượng lớn thì về cơ bản chúng ta thấy là về cơ bản những cái quá trình kéo lên khối lượng lớn ở vùng này thì liệu nó có kết thúc ngay được không ạ vì chúng ta đã có một cái lượng tiền hấp thụ lớn ở đây rồi nên trong trường hợp mà gì ạ bán tháo tức là sau trường hợp nếu trong trường hợp mà bán tháo thì khối lượng bán tháo nó phải rất lớn bởi vì nó cần phải gì ạ nó phải lớn hơn cái vùng này nó phải lớn hơn rất nhiều trong vùng này thì mới có khả năng bị bán tháo còn trong trường hợp quá trình nó kéo lên trong trường hợp nó kéo lên đây chúng ta gọi là trong quá trình kéo lên thì trong trường hợp kéo lên mà bắt đầu nó quá trình test lại nó kiểm tra lại kéo lên là chúng ta gọi là phiên thứ một sau đó kiểm tra lại có thể bắt đầu từ phiên thứ ba chúng ta gọi là bắt đầu từ phiên thứ ba nhá các bạn nhớ là đây là phiên thứ một này sau đó phiên thứ hai này bắt đầu phiên thứ ba gọi là test kiểm tra lại mà khối lượng cái khối lượng nó bắt đầu nhỏ đi ạ nhỏ đi dần đi ạ nhỏ rất là nhỏ đi ạ khối lượng nó bắt đầu nó thấp đi chúng ta sẽ thấy rằng là khi khối lượng nhỏ đi để kiểm tra lại những cái ông nào bị thua lỗ ở phía trên này ông bán ra những cái ông nào bắt đáy ở đây thì ông thấy là bị giảm ông cũng gì ạ có thể lo sợ bán ra thì lúc này chúng ta sẽ mua ở phía này mua ở cái phiên mà nó xác nhận như này đấy là kịch bản cho phần lớn cổ phiếu nha kịch bản cho phần lớn cổ phiếu anh chị em hiểu không ạ đây là kịch bản cho rất nhiều cổ phiếu ở đây bởi lúc này thị trường chung bắt đầu nó có quá trình hồi và một vài trường hợp thì nó có thể hồi đến đâu đây đó chẳng hạn nhưng nó chưa nó chưa thể nào gì ạ nó chưa thể nào kết thúc ở đây đâu ạ tại vì cái xu hướng là nó giảm nó vẫn tiếp theo nha nó chưa thể kết thúc ở đây đâu ạ tại vì các bạn phải về cơ bản các bạn phải theo dõi kênh của Dũng thường xuyên bởi vì Dũng sẽ đưa ra kịch bản thường xuyên để các bạn nhìn thấy tại vì bây giờ nó đang là kịch bản Dũng gì ạ dự chủ đây câu hỏi thứ hai là gì ạ nếu trong trường hợp ngày mai mà kịch bản xấu nhất nó giảm tiếp thì sao xấu nhất kịch bản giảm tiếp thì sao hôm nay các bạn thấy là phần lớn nếu chúng ta vừa comment để phần lớn chúng ta đều ở trạng thái tiêu cực nó có một cái cái cái nguyên lý cơ bản này này khi phần lớn mọi người ở trạng thái tiêu cực thì thị trường làm sao ạ các bạn có thể comment phần lớn tất cả các thông tin mọi thứ bắt đầu nó ở trạng thái tiêu cực thì điều gì diễn ra rồi các bạn hiểu ngày mai nó giống như ngày thứ hai thôi để cho nó dễ dễ dễ dễ hình dung ạ nha Đấy. ngày mai chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ Đấy, ngày mai chúng ta hiểu như là ngày thứ hai để chúng ta gì ạ hình dung cho nó dễ nhưng bây giờ các bạn nhóm C là các bạn cứ bắp bẻ chứ nhóm C là cái gì đó là phải chi tiết nó phải là nó nó phải là chính xác 100 phần trăm nhưng ở đây hiểu cơ bản là ngày mai tức là hôm phim hôm sau Đấy, phiên phiên hôm sau là nó gì ạ là phiên ngày mai hay là phiên thứ hai nó dễ được không ạ nên đỡ phải bắt bẻ thế thì khi mà chúng ta đang hoảng loạn hôm trước nó có hoảng loạn hôm sau chúng nó hoảng loạn về cơ bản thì phần lớn nếu mà tư duy hoảng loạn chẳng hạn như hôm nay chúng ta sẽ rõ là nếu cơ bản là các công ty chứng khoán họ đang nhìn định hoảng loạn thì nhiều khả năng nó tạo đáy nha nhiều khả năng tạo đáy nhưng tạo đáy như thế nào đây là tạo đáy sống hồi thôi về cơ bản là tạo đáy sống hồi thôi còn không phải là tạo đáy để chúng ta bắt đáy đầu tư dài hạn nhá các bạn lưu ý là không phải bắt đáy đầu tư dài hạn đâu thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại quay trở lại để chúng ta nhìn cho nó kỹ cái việc này thế thì ở đây chúng ta là trong trường hợp giảm mạnh sau nó hồi và khối lượng nhá, lớn nhá tại vì đây nó giảm mạnh này khối lượng rất lớn tham gia vào đã có một lượng cung tham gia rồi ngày mai giảm mạnh sau nó hồi nữa thì khối lượng là cực kỳ lớn và nó đang thấy là cái vùng 1.500 1.200 điểm này một cái 1.200 điểm này là cái vùng về cơ bản là vùng tâm lý cứng nó về tâm lý cứng bởi vì cái vùng này là sau cái nhịp hai cái nhịp vùng này là nhịp đây là một chu kỳ của nó này đây là một chu kỳ cổ phiếu này các bạn nhé một chu kỳ cổ phiếu thì nó tạo ra một cái nhịp hai đây là cái nhịp một này đây là nhịp hai đây là, sau khi một chu kỳ cổ phiếu nó tạo ra rút bỏ thì nó có nhịp hai và sau nhịp hai thì nó sẽ tăng nốt ở đây chúng ta cũng thấy cái điều này đây chúng ta thì đây là cái chu kỳ cổ phiếu đây là, chu kỳ cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy năm 2010 mình bảo đây là một chu kỳ chu kỳ thì đây là một cái nhịp một sau đó tích lũy sau đó tạo ra cái nhịp hai và nhịp hai thì thường khả năng nó sẽ tạo ra một cái quá trình hồi đấy, đúng chưa thường nó sẽ tạo ra quá trình hồi nhưng là hồi lại tiếp tục rơi chứ không phải hồi tiếp tục gì ạ à. hồi để tăng nên ở đây nó không dành cho tất cả các nhà đầu tư ở đây nó không dành cho tất cả các nhà đầu tư ở đây bởi vì chúng ta gọi là bắt đáy theo kiểu ăn non là chúng ta sẽ dính dính đòn đấy ạ đúng không ở đây chúng ta thấy là thế thì câu chuyện đây là gì ạ đây là quá trình kéo lên và cho bạn thấy là tất cả các nhà đầu tư phái sinh này, sau khi nó hồi này nó giống cái này đây nó giống kịch bản như này các bạn nhìn này nó có thể tạo ra kịch bản giống hệt như này đấy đấy tạo ra kịch bản giống hệt như này thì thường là người ta sẽ mua phiên bùng nổ theo đà tức là người ta sẽ mua phiên thứ nhất này phiên thứ hai này phiên thứ ba này và phiên thứ tư bùng nổ theo đà vậy cái phiên bùng nổ theo đà này theo lý thuyết của O'Neil đúng không bao nhiêu bạn biết lý thuyết của O'Neil là mua phiên thứ tư bùng nổ theo đà lý thuyết của đà có thể comment cho Dũng số 8 đúng không ạ tức là thường thì chúng ta sẽ không mua phiên này bởi vì mua phiên này nó giống mua phiên này nó giống mua phiên này và sau đó thì gì ạ nó sẽ tiếp tục gãy tiếp tiếp tục gãy tiếp và lỗ rất là nặng nhưng nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta dư địa của chúng ta không còn nhiều nữa đúng không dư địa chúng ta không còn nhiều nữa và chúng ta lại tiếp tục gãy và cuối cùng nghe theo mách nước của Dũng DVD thế là thất bại đúng không lại nghe theo mách nước thế lại theo gì ạ phương pháp của DVD lại thất bại nên ở đây chúng ta cần phải gì ạ Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận khác đi cái này đáng nhẽ là nó chỉ có trong lớp học của Dũng thôi ạ nên hôm nay Dũng muốn gì ạ để cho các nhà đầu tư hiểu rõ về thế nào là thực chiến thì à, anh chị em muốn Dũng đưa cho một cái bí mật để anh chị em biết không cái điều đầu tiên các bạn nhớ này nếu có comment à, muốn có không ạ có thì để để cho anh chị em à, Dũng sẽ cho một cái bí mật này thế thì cái bí mật đầu tiên chúng ta nhìn này nhá đây là cái nhịp sóng đầu tiên tức là sau khi một cái sóng thì nó đã đợt, đợt điều chỉnh ở đây nếu chúng ta để ý ở đây là cái nhịp điều chỉnh này có rất nhiều cổ phiếu tạo đáy luôn nó lên xong nó giảm dũng rồi về đáy luôn giả sử nha chúng ta lấy điểm này đi ạ sẽ có nhiều cổ phiếu rơi đúng đáy luôn đấy, đấy. xong nó tạo ra một nhịp thứ hai này sau nhịp thứ hai này nó đến cái vùng này đây bắt đầu nó gì ạ khi nó đến cái vùng này bắt đầu nó có những cái đợt hồi như này nhưng hồi này sau đó lại thất bại hồi này nó thất bại nhưng hồi hồi nó chạy tiếp nên chính vì vậy không phải là cứ hồi chúng ta mua vào là chúng ta trên là là nguy hiểm nhá không phải hồi là mua vào nên chính vì vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có một cái kịch bản đó là nó đang tạo ra cái vùng đây gọi là vùng gì ạ đây là cái vùng này này cái cái lớn này, này là cái vùng ở đây vùng vùng vùng lớn này thì xin lỗi là cái cái nhịp điều chỉnh của sóng thứ hai đây chúng ta lấy một cái đường kẻ đấy nhìn cho rõ đấy đây có sóng thứ hai và thường khi nó gặp cái sóng thứ hai nó sẽ có một sóng hồi nha nó có sóng hồi nên trong sóng hồi này thì hãy xem những cổ phiếu mạnh nha hãy xem những cổ phiếu mạnh để chúng ta sẽ cái khả năng bị lỗ là ít nhất khả năng bị lỗ là thấp nhất tại vì xác suất vẫn có lỗ nha bạn các bạn lưu ý là xác suất vẫn có lỗ nhưng khả năng lỗ là thấp nhất nếu thị trường có giảm sàn nữa thì cái khả năng cổ phiếu chúng ta nó cũng không giảm bao nhiêu cả có thể nó hòa vốn hoặc là lỗ ít thôi ạ à. các bạn có hiểu không ạ nhưng bây giờ nếu các bạn nếu trường hợp các bạn mua những cái cổ phiếu gì ạ à, nó đang treo lơ lửng ở đây nó giảm mạnh thị trường thì có thể nó hồi như này hay nó hồi như này nó lại giảm sàn tiếp nên thường là khi mà chúng nó bắt những cái cổ phiếu dạng như là dầu khí à xin lỗi dạng như là là ngân hàng hoặc là một vài dạng nó đang giảm mạnh thị trường nhé thì đây chúng ta gọi là thì lúc này chúng ta sẽ xem quan sát những cái cổ phiếu như SI này SSI này HSH này gì ạ à? PVS này thì bắt đầu chúng ta xem nhá bắt đầu chúng ta sẽ phân tích tại vì hôm nay Dũng muốn cho chúng ta nhìn cái cách mà đầu tư nó an toàn như nào đúng không thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy PVS đúng không tại sao PVS lại giảm mạnh như này tuy rằng giá dầu khí nó tăng bởi vì chu kỳ đầu tiên cái chu kỳ ấy, chúng ta đấy là cái chu kỳ đầu tiên của thị trường á, cái chu kỳ mà thị trường nó tăng á, thì rõ ràng chu kỳ thị trường nó tăng ở đây bản thân là các big boy nó cũng biết rằng là thị trường sẽ giảm mạnh thị trường nó sẽ giảm mạnh nên họ sẽ gì ạ tìm một cách để bán tháo bán tháo bởi vì nhà đầu tư lúc này là đang giữ cổ phiếu mong rằng cổ phiếu lên nhưng họ sẽ ép phải bán tháo ra họ ép phải bán tháo ra họ ép phải bán tháo ra để gì ạ bởi vì nhà nhà đều lỗ nhà nhà đều hoảng loạn nên họ ép phải bán tháo ra khi họ ép phải bán tháo ra thì bắt đầu họ gì ạ nhìn này bắt đầu chúng thấy là thị trường nó cổ phiếu này khỏe hơn thị trường chưa bắt đầu nhìn nhá anh chị em để ý này bắt đầu đáy thứ nhất này nó giảm mạnh sàn và nó kéo lên đáy thứ nhất nhưng anh chị em để ý này bắt đầu nó để tiếp tục kéo lên anh chị em có nhớ cái cái kịch bản này Dũng đã chia sẻ chưa kịch bản rất là kéo lên như này đây là những kịch bản nếu chúng ta theo dõi video kéo lên và tiếp tục lại tiếp tục đạp những thị trường đạp này thị trường đạp vậy thị trường đạp nó hồi thì cổ phiếu này hồi mạnh hơn thị trường hay yếu hơn thị trường cái cổ phiếu này nó đạp mạnh hơn hay yếu hơn thị trường nhà mình có comment đấy ạ khi mà cái nhịp đầu tiên là cả thị trường giảm cổ phiếu giảm đây ạ và thị trường hồi thì nó hồi mạnh hơn nhưng bắt đầu thị trường đạp lần thứ hai thì nó cũng bị đạp nhưng rõ ràng là thị trường thì gãy đáy gãy tất cả đáy nhưng cổ phiếu là có gãy đáy không cổ phiếu nó bị gãy đáy không cổ phiếu này nó không bị gãy đáy thị trường yếu hơn cổ phiếu và tiếp theo thị trường lại tiếp tục kéo lên một chút ạ thì cổ phiếu kéo hơn nhưng trong quá trình giảm thì thị trường giảm mạnh giảm mạnh thì cổ phiếu gần như không bị bán ra cổ phiếu không bị bán ra thậm chí là cổ phiếu hôm nay thị trường giảm rất mạnh thì một lượng lớn cổ phiếu đó gì ạ đã tham gia vào mà không bị bán ra vậy câu hỏi nhé các bạn tư tư gì này nếu thị trường giảm mạnh bán mạnh mà cổ phiếu không bị bán ra thì nó yếu hay là nó khỏe chúng ta đang có một khái niệm là đắt hay rẻ nhưng chúng ta đang phải có một khái niệm quan trọng là yếu hay là khỏe nó yếu thì gì ạ à? lúc mà thị trường nó rơi thì nó rơi mạnh hơn nhưng nó khỏe thì lúc mà thị trường nó tăng nó khỏe mà thì lúc thị trường mà nó tăng vậy khi thị trường nó tăng thì cổ phiếu này nó đã vượt qua mạnh rồi thì điều gì diễn ra nó vượt qua đỉnh này khối lượng nhỏ mà nó vượt qua cái đỉnh này thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra thì chúng ta mua cổ phiếu này nó an toàn hơn mua cổ phiếu này không ạ mua cổ phiếu PVS nó an toàn hơn Techcombank không ạ Techcombank thì vẫn đang giao dốc chưa có ai đỡ cung à trong khi đó PVS nó đã rũ lần thứ nhất không ai bán ra rũ lần thứ hai cũng không ai bán ra thậm chí là khối lượng lớn tức là đã có một lượng lớn gì à? ông có bán thì tôi mua bạn ông có bán thì tôi cũng gì ạ à? vơ hết cổ phiếu tôi nắm giữ vậy ai là khỏe hơn bao chị em đã hiểu cái cái cái kịch bản này comment cho số 1 cái hiểu cái cái cái cách tư duy này tại vì học mà chúng ta phải tư duy thay vì nếu mà chúng ta bảo thị trường tạo đáy thì thế thì câu chuyện đây là gì nếu ngày mai dù nó giảm hay không không biết nhưng trong trường hợp mà nó tạo ra đáy tức nó kéo mạnh nó tạo ra đáy mà PVS mà nó hồi đầu tiên thì đây là cổ phiếu chúng ta có thể tham gia được vậy chúng ta có cần bùng nổ theo đà giống Onel không chúng ta có phải dựa vào bùng nổ theo đà giống Onel không ạ nên cái lý thuyết Onel ở trong lúc này nó sẽ không đúng nữa và lúc đấy chúng ta nếu chúng ta để cổ phiếu Euronail thì chúng ta sẽ không bao giờ mua được cổ phiếu dẫn đầu anh chị em ạ chúng ta sẽ không bao giờ mua được cổ phiếu tốt nhất bởi vì lúc đó nó đã tăng quá mạnh rồi nếu dựa trên bùng nổ theo đà nó hồi nhanh hơn thị trường và bây giờ khối lượng nó đã lớn rồi ngày mai mà nó khối lượng lớn mà nó nhưng với điều kiện nhá nó phải lớn nó phải vượt qua cái đỉnh này thậm chí là vượt qua cái đỉnh này hãy đo khối lượng ở những cái đỉnh này đỉnh này là hơn 10.000 đỉnh này là khoảng bao nhiêu ạ đỉnh này cũng ở rất là thấp đấy ạ là hơn 6.000 thì nếu khối lượng mà trong tăng mạnh hơn thì đây chính là gì ạ nó sẽ tạo ra sóng hồi nhỉ? nó tạo ra sóng hồi và nó sồi đúng nghĩa với cái việc mà cổ phiếu này nó có thể là cổ phiếu dẫn đầu và về xu hướng thì cổ phiếu này nó có thể hình thành mẫu hình gì ạ sau này nó còn hình thành mẫu hình tách tay cầm hoặc là mẫu hình biên độ thu hẹp nhưng ở đây chúng ta cho chúng ta cái nhận biết đáy cổ phiếu này nếu nó xác nhận vào sáng thứ hai hay không ạ anh chị em thấy hay không cái này không ai dạy đâu chắc chắn là không ai dạy cái điều này tại vì nếu sư tư duy theo cái thói quen cũ nên hôm nay là dũng gì ạ phá lệ để hướng dẫn cho chúng ta nhìn rõ hơn hướng dẫn chúng ta thấy được cái điều này nên hôm trước các bạn thấy rằng là là cái việc mà đầu tư theo kiểu như là là là là, là bảo tạo đáy thì hôm qua bảo bây giờ hoảng loạn tạo đáy thì bây giờ trong tâm lý mà tâm lý mà chúng ta đang gì ạ và đang lo lắng sợ hãi thì thực sự không thể đưa ra quyết định được tâm lý mà lo lắng sợ hãi thì không quyết định được với dạng cổ phiếu thứ hai các bạn nhìn thấy nhá là cổ phiếu SI SSI nhá SSI cổ phiếu mà chúng ta thấy khối lượng lớn thì nó có một cái điều là như này này vì nó đang ở cái vùng hỗ trợ mạnh này và khối lượng lớn thị trường giảm mạnh nó cũng giảm thế thì nó sẽ có xảy ra một trạng là nếu ngày mai mà nó tăng thì các bạn có giải ngân bao nhiêu phần trăm ạ giả sử bạn đang giải ngân 100 triệu nha giả sử đấy thì bạn có thể giải ngân trước khoảng 20 phần trăm hoặc 30 phần trăm ở đây đúng không ạ trước khoảng hai ba mươi phần trăm ở cái việc mà nó hồi tuy nhiên thì về cơ bản nó sẽ có quá trình test lại điều gì nó có quá trình test lại nếu bạn đang có 100 triệu mà nếu test lại mà bệnh bệnh bị lỗ 10 phần trăm thì bạn tương ứng lỗ bao nhiêu ạ có hai phần trăm đấy ạ lỗ hai hai phần trăm nhưng khi mà nó test lại mà nó quay đầu trở lại tại vì khả năng cổ phiếu này sẽ mạnh hơn cổ phiếu khác rất nhiều thì lúc này các bạn mua nốt cây số còn lại mua nốt số còn lại còn nếu mà nó gãy cái vùng này khả năng gãy cái vùng thị trường nó giảm đến bao nhiêu ạ 50 điểm mà nó không bị gãy mà nó gãy vùng này khối lượng lớn nó gãy vùng này mà khối lượng lớn thì nha các bạn nhớ này nếu trong trường hợp này mà nó gãy cái vùng này này khối lượng rất là lớn thì nó mới xuyên thủng được không tức là bây giờ cái vùng này nó đã cung rất là nhiều rồi vậy để nó xuyên thủng nó giảm tiếp xuống về 20 thì nó phải gãy cái vùng vùng này này khối lượng rất là lớn vậy cái xác suất để gãy cái vùng này khối lượng lớn nhiều hay nhỏ khối lượng lớn bây giờ là 20 triệu này nó mà phải gãy nó kéo lên nó phải gãy cao hay thấp ạ nên khả năng chúng ta mua ở đây và bị cắt lót khi nó gãy thấp xác suất cực kỳ thấp nhưng chúng ta mua ở đây thì tại sao Dũng không cho mua ở vùng này tại sao không cho mua ở vùng này bởi vì vùng này nó chúng ta biết phải không vì với vùng này nó mới là cái nhịp hai của nó hay không cả nhà ơi nên đấy mới là cái cái đẳng cấp của cái việc phân tích kỹ thuật chứ không phải là cứ gặp vùng hỗ trợ là cứ mua bắt đáy cứ gặp vùng hỗ trợ nó phải là giai đoạn nào của một chu kỳ của thị trường khi nó ở mà nếu chúng ta mua gì ạ à, sai thì gì ạ à, kiểu gì bắt xong về T4 vẫn lỗ rất là mạnh nha vẫn lỗ rất là nặng nha đấy là các bạn lưu ý cái điều này nếu mua sai gặp về T4 gặp những cổ phiếu và trong những cổ phiếu này tại vì hôm nay không có đủ tất cả cổ phiếu để các bạn học hết nhưng cổ phiếu này thì các bạn có thể đây là cổ phiếu nó cũng đang gì ạ nhìn thấy cổ phiếu này nếu mà các bạn chọn SI thì SSS thì bạn chọn như nào trong hai cổ phiếu SI SSS các bạn chọn cổ phiếu nào đây cổ phiếu này nó cũng giảm mạnh vùng hỗ trợ đấy ra khối lượng lớn chọn cổ phiếu nào đấy chúng ta cần phải vậy thì thường á SSS nó giảm nó test lại đấy, nhưng khối lượng lớn ở đây khối lượng lớn nhé khối lượng lớn nhưng nó không giảm mạnh như thế này thì đây chúng ta lại có thể thấy là SSS là cổ phiếu chúng ta lưu ý nha SSS tại vì cái cổ phiếu này sau khi nó gãy này mà nó hồi nó tạo đáy rồi mà tạo đáy khối lượng lớn này thì SSS nó sẽ mạnh hơn nhé nhiều khả năng nhưng phải với điều kiện nó phải vượt qua đỉnh vượt qua qua đỉnh này. tại vì nó đã có một nhịp này rồi nó chỉ test thôi khi nó test lại tại đáy này mà khối lượng nó tham gia rất lớn mà nó lại không bị phá vỡ không bị phá vỡ thì chúng ta cần phải không phải là cổ phiếu nào trong HCM thì HCM yếu hơn cả thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những cổ phiếu mạnh hơn thị trường cổ phiếu HCM nó đang giảm mà khối lượng lớn nó đang giảm nhưng SSI thì nó giảm đâu nó không giảm nó biên độ lớn nên chúng ta cần phải gì ạ lựa chọn cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải lựa chọn cổ phiếu thích nhất có hiểu không ạ nhớ là lựa chọn cổ phiếu mạnh chứ không phải lựa chọn cổ phiếu thích thế thì nếu ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu vậy cổ phiếu như là cổ phiếu này có mua không những dạng cổ phiếu này không mua nhá dù là nó đang gì ạ thị trường nó đang gì ạ nó đang giảm mà cổ phiếu vẫn đang đứng ở phía trên này dạng cổ phiếu này nó mang tính chất rằng là biến động lớn biến động lớn như này và sàn như này thì đứng ngoài nha tại vì có mua nó trả lên ở đâu có mua nó trả lên ở đâu nên loại loại nha đấy hoặc là dạng cổ phiếu như là PNG chẳng đấy nó đang trông gì nó khỏe thị trường nhưng nó biến động lớn như này thì không mua có mua thì cũng gì ạ à? hay một số bạn có bảo là di Mandes hay là di Mandes gì đó thì nó dao động lớn này hôm qua chúng ta học cái này chưa hôm qua một số hỏi bạn họ đấy cổ phiếu đỉnh này các đỉnh nó thấp hơn như này thì tất cả những quá trình này nó đều là dẫn đến thất bại đấy thế nên những cái cổ phiếu mà Dũng đưa ra các bạn cứ lưu ý cho đấy tại vì bây giờ có nhiều cổ phiếu lắm nhưng bây giờ các bạn chỉ tập trung vào những cổ phiếu dạng như này thôi hay là một bạn vừa rồi hỏi là cổ phiếu này đây là cổ phiếu DG vậy DG thì sao về cơ bản thì DG hiện tại nó đang vùng 50 cái vùng 50 là vùng diện cái cái vùng 50 là cái vùng mà nó gì ạ à? trong các mốc 50 là mốc rất quan trọng các bạn nhá cái mốc quan trọng là vùng mốc 50 bây cổ phiếu nó đang này đây là cái đáy của nó và hôm nay nó giảm sàn thì cái mốc này có thể cổ phiếu nó sẽ quanh co ở vùng này nhưng dù nó quanh co ở vùng này dù nó tích lũy ở vùng này chăng nữa thì đây vẫn là cổ phiếu đang đang ở giai đoạn 4 giai đoạn 4 là giai đoạn đi xuống nên nó không có tốt có xấu cả các bạn nhớ nhá giai đoạn 4 là giai đoạn còn trong cái nhóm cổ phiếu này thì nó sẽ có một cái cổ phiếu như là CEO nó khỏe hơn bởi vì nó này nếu mà nhìn cái các độ này đang tạo đáy và khối lượng nó bán tháo nhưng không có nếu mà gọi là cái dạng cổ phiếu này nó khỏe hơn cổ phiếu DG đấy, vì rõ ràng là hôm nay nó không giảm sàn mà nó đang test lại này đấy nhưng các bạn chúng ta cũng sẽ gì ạ không lựa chọn trong cái cổ phiếu trong kênh đi xuống đấy chúng ta không lựa chọn trong kênh đi xuống hay là một bạn có hỏi là này BWE BWE thì đang kênh đi xuống nếu bây giờ chúng ta nhìn này đây là những cái đợt giảm sàn mà nó có hồi thì hồi được bao nhiêu ạ nó hồi không được bao nhiêu mà nó rơi thì chúng ta lại mất rất nhiều phía trên này là cái vùng người ta bị kẹt lới nên lên không được bao nhiêu cả nên hồi để bán ạ đợi khi nào thị trường nó tạo ra đáy thực sự thị trường nó tạo ra đáy thực sự chúng ta mới mua đúng không thị trường tạo ra đáy thực sự mới mua thế thì cái phần cốt lõi các bạn nhớ là cái phần cốt lõi và Dũng chia sẻ là các bạn phải nhớ được còn bây giờ một số bạn hỏi cổ phiếu thì Dũng nói nhanh thôi ạ tại vì phần cốt lõi trong cái video này là các bạn phải nắm rõ được chứ cái phần này Dũng tin chắc là không ai rất ít người biết cái điều này thậm chí là không ai biết đâu nên các bạn lưu ý là cái điều này bắt đáy thì gì ạ đầu tư bắt đáy hay một số bạn mà đầu tư dài hạn bắt đáy ấy, uh, Dũng chưa từng thấy ai bắt đáy đầu tư thành công không biết là các bạn đã từng từng thấy là ai đã bắt đáy trên cái xuống giảm và thành công chưa nhưng trong cái quá trình 14 năm đầu tư rồi thì Dũng chưa thấy ai bắt đáy đầu tư thành công cả đấy còn họ nói là như nào không biết nhưng thực tế là trong 14 năm rồi Dũng gặp rất nhiều các ờ, chuyên gia các thứ để chưa thấy ai bắt đáy thành công rồi. cổ phiếu nó đang giảm mạnh như này biên độ lớn như này thì hãy loại nó ra đi ạ loại gì à, những cái này Dũng sẽ phân tích vào một cái buổi VSA đây tất cả những cái cổ phiếu như này thì ở một cái buổi và liên quan đến thì phân tích đỉnh thì các bạn có thể theo dõi cổ phiếu nó đang lao dốc gãy kênh khối lượng lớn như này gãy cái đường SMA 50 như này thì chúng ta cũng loại loại luôn loại luôn Techcombank Techcombank thì ờ, đây là cổ phiếu gì ạ à? năm nay không chia không chác gì cả nợ xấu các ngân hàng đang gia tăng nha nợ xấu các ngân hàng đang gia tăng nên chính vì vậy chúng ta thấy là gãy cái vùng hỗ trợ này có thể hồi thôi nhưng về cơ bản là hồi hồi sau lại giảm tiếp về cơ bản là hồi giảm tiếp thậm chí nó về đây 20 luôn ạ nó về 20 hay là đây chúng ta thấy là cái cổ phiếu như là giờ gáp trong dầu khí gáp thì gáp hôm nay biên độ lớn giảm biên độ lớn nên nó hồi nó chưa lên cả giảm biên độ lớn nên nó hồi nó không lên được nên nó hồi để hồi thôi ạ nên cái cổ phiếu dù là cái dòng dầu khí gáp nó là tốt nhưng mà hồi rõ ràng biên độ lớn giảm test ở đây khối lượng vẫn ở mức cao nên hồi nó cũng chưa phải là chúng ta mua hay chúng ta nhìn thấy ri đấy bạn nãy bạn có hỏi ri đúng không ri nó biến động lớn như này dao động lớn như này thất bại thế các bạn thấy là uh, dù các bạn có hỏi như nào nữa thì trong gì ạ trong một cái giao dịch liên quan đến gì ạ Dũng chỉ có mấy giây là Dũng có thể biết cổ phiếu nó có tốt hay không bởi vì nhìn cái quan sát của nó chu kỳ của nó là biết ngay Đấy, hay một bạn có hỏi DGC này DGC nó đang cuối chu kỳ rồi nên các bạn mua lúc này là gì ạ vì nó chạy hết là sau này nó thành cây thông sau này nó thành cây thông các bạn cứ xem nào nói không vào sai đâu nó thành cây thông nó sẽ như thế này Đấy. nên không có rẻ đâu nó sẽ thành cây sông mà đi xuống cây thông đi xuống KSB đang giảm sàn như này nó chưa tạo đáy đây đang test đấy. giảm sàn như này giảm sàn khối lượng thấp như này thì cái vùng này nó phải là không phải là vùng gì ạ không phải là cổ phiếu mạnh lên này khối lượng lớn giảm biên độ lớn mà không có khối lượng thì đây không phải cổ phiếu mạnh thế thôi BSR BSR thì cũng giống PVS nhưng rõ ràng là yếu hơn PVS nó yếu hơn PVS đây chúng ta nhìn đó so sánh được không ạ PVS đấy thì chưa nó khỏe nó nhưng PBSR nó yếu hơn vậy các bạn mua thích đầu tư vào con ngựa khỏe hay là đầu tư vào con ngựa yếu nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cùng rất nhiều bạn đang ngồi đây thì cái việc đầu tiên mà Dũng thấy là cái việc mà chúng ta đang thấy là phần lớn chúng ta đã thấy là nếu chúng ta đang nắm giữ chúng ta mua cổ phiếu thì các bạn thấy là phần lớn các cổ phiếu các bạn nó đang gì thua lỗ và Dũng đều luôn trả lời là là sự cổ phiếu này có thể ngày ngày kia nó, ngày mai ngày kia nó hồi nhưng đây cũng không phải là gì ạ cái kịch bản để chúng ta mua đây không phải kịch bản chúng ta mua bởi vì nó cũng chưa có một cái trình xác nhận đáy một cách đây là đây nó đang vùng hỗ trợ thôi nhưng nó chưa có một cái xác nhận đáy biên độ lớn trong tuần rất là lớn chắc là chúng ta sẽ trả lời nhanh một vài cổ phiếu ITA e đây kênh đi xuống đây nó nó lại về tiếp tục cây thông đây ạ nó tiếp tục cây thông đây ạ đây ạ. nó về đây rồi tất cả cổ phiếu được thu gom đây các bạn nhớ này cái cái cái cách nó làm này bắt đầu thu gom thu gom xong nó tạo ra truyền thông truyền thông truyền thông sau đó thì gì ạ truyền thông xong thì nó phân phối phân phối xong thì ạ nó bán nó kéo lên để phân phối nốt và uh, sau khi phân phối nốt rồi phân phối nốt xong rồi nó bán hết xanh rồi thì nó thị trường mà nó đạp cho giảm mạnh giảm mạnh nó dành một cái phần ít tiền ít cổ phiếu nó giờ dành cho một lượng cổ phiếu tiền ít nó kéo lên kéo lên để nó đạt tiếp và cuối cùng nó về đây thì đấy là cái câu chuyện và sau khi nó về đây thì nó mất khoảng độ một hai năm nó mới lên được đấy nó về đấy đấy sau khi nó về đây nó sau đó nó có thể hồi nhưng nó mất khoảng nhiều năm nó mới lên được nên bạn có đầu tư thì thực tế là gì ạ mất rất nhiều thời gian rất nhiều thời gian nó mới lên được nên có đầu tư lúc này cổ phiếu có tốt đến mấy có tăng trưởng đến mấy thì lúc này chưa phải là lúc mà chúng ta gọi là đầu tư dài hạn nhớ các bạn đấy còn một bạn có nói rằng là đầu tư tôi vào tôi đầu tư dài hạn tôi đắp chiếu như vậy nếu đầu tư dài hạn cho đắp chiếu như vậy ấy, thì về cơ bản sớm muộn cũng thất bại nói thật đây câu chuyện là nói rất là chân tình nó như vậy bởi vì trong 10 cổ phiếu các bạn nhé đây có một lý do này trong 10 cổ phiếu chúng ta thì chúng ta giỏi lắm nhá giỏi lắm thì chúng ta cũng đúng năm rồi rất là giỏi đúng sáu đấy vậy nếu mà trong việc sáu cổ phiếu bốn cổ phiếu mà chúng ta thấy là mà nó nó vào một chu kỳ mà thực tế nó xấu thì cuối cùng là biến mất luôn trên thị trường nên cái năm cổ phiếu kia có lãi lên mấy thì nó cũng gì ạ nó lãi lên mấy thì nó cũng không đỡ được còn tuy nhiên thì chúng ta đọc đầu tư có ba bốn cổ phiếu thì về cơ bản trong bốn cổ phiếu thì về cơ bản thì gì ạ đúng giỏi lắm cũng đúng được ba thường là đúng hai và thường thì đúng hai thì lúc mà cổ phiếu nó giảm mạnh thì chúng ta lại mua thêm vào nó chết nên chúng ta thấy là cái chiến lược đầu tư dài hạn là chiến lược trong cái xu chen đi xuống này hôm nay ủy ban chứng khoán có nói này đây đây là ủy ban chứng khoán khoán nói này đây là ủy ban chứng khoán nói năm 2000 đây cho chúng ta thấy vn index năm 2000 đây đây ủy ban chứng khoán nói đây thị trường giảm mạnh ủy ban chứng khoán là gì ạ nếu có tiền thì mua ở đây sau đó thì ủy ban chứng khoán nói đây là phải quá rẻ nó rơi đấy nhưng thực ra rơi ở đây nó đã hồi thôi và nó tiếp tục đi xuống nữa nên đây là một kênh đi xuống nó là trend lên là kênh đi xuống nên kinh tế vĩ mô có tốt đến mấy thì nó hết kênh đi lên thì nó đi xuống nó hết một cái kênh đi lên thì nó đi xuống nó hết kênh đi lên đi xuống nó hết kênh đi lên thì nó đi xuống nhà mình có hiểu không ạ bây giờ anh chị em có hỏi thì Dũng cũng trả lời như vậy thôi ạ nó hết một kênh đi lên nó đi xuống còn tốt hay xấu thì đó là chu kỳ xuống nên cứ đi xuống thôi ạ còn đưa ra là cổ phiếu tốt cổ phiếu ngon cổ phiếu đi như nào đấy nó vẫn là kênh đi xuống nên lúc mà nó hồi thì chúng ta chỉ đầu tư một vài cổ phiếu nó mạnh nó hồi thôi còn xin nó tạo đáy thì trong một nghìn cổ phiếu hoặc hai nghìn cổ phiếu nó chỉ có một nhóm nhỏ là nó gì ạ à, có thể đi ngược được thị trường thôi nên cái điều này thì các bạn cần phải theo dõi sát tại vì Dũng sẽ có thể tiết lộ thêm những cái kiến thức thêm cho các bạn còn một bạn có nói là bây giờ nhiều cổ phiếu PLX tất cả những cổ phiếu mà nếu chúng ta xem nó đang yếu thị trường vậy cổ phiếu này so với gap so với PVD PVS thì nó đang yếu thị trường hay nó đang tốt thị trường vậy nó rơi từ đỉnh rơi tự do như này thì đây không phải là cổ phiếu mua nên mua là là lỗ cứ mua là lỗ bởi vì nó có cái gì nó mới xấu như này chứ lên bao nhiêu nó rơi bao nhiêu nó hồi thì bao giờ nó mới hồi về đỉnh được nó hồi thì nó cũng về phía trên này nó bán vào đầu cho hay là cổ phiếu gách như này cái ông này là ông kiếm của rất nhiều gì ạ rất nhiều con cừu tức là chúng ta là những con cừu không biết ạ mua xong gì ạ nó kéo lên đây là mua hình vai đầu vai ngược vai đầu vai xong nó rơi xuống chúng nó mất hết hay là những cổ phiếu như PV, PVB ngân hàng là gì ạ ngân hàng bên nợ xấu rất là cao nó cũng gì ạ nó đang kéo lên chúng ta ai nhớ đây đây, đây mô hình của nó này đây là mô hình của nó đây là mô hình của nó này. PVS đó là mô hình của nó này nó lên lần thứ nhất này cố gắng kéo test lên và vượt qua đỉnh cố gắng test lên và rơi thì PVS nó chính là mô hình này đấy nó cứ vượt qua đỉnh này nó vượt qua đỉnh này nó rơi xuống đọc là ra ngay ạ nên nó vào chu kỳ giảm thì các bạn có hỏi thì nó cũng kết luận ngay tức khắc còn đây là Dũng đưa ra cái hồi để các bạn nhìn thấy là trong quá trình bắt sóng hồi đây là cổ phiếu cũng gì ạ à? kết thúc chu kỳ này nó hồi lên là nó nó rơi tự do này giống như cái Sara B này Sara A Sara A Sara A S Sara A đây đấy chúng ta nhìn thấy Sara A Sara B nó giống hệt cái kịch bản như này nó kéo cho vượt đỉnh nó rơi xuống FPT cũng thế thôi vượt đỉnh sau đó rơi xuống cố gắng vượt đỉnh rồi và những cái cổ phiếu mà nó ra có khối lượng lớn này nó nhiều hơn khối lượng giảm tức là khối lượng bán ra nhiều hơn khối lượng giảm khối lượng lớn nhất trong một chu kỳ tăng thì lúc này không còn cơ hội chúng ta nữa nên các bạn học thì các bạn cứ theo dõi sát những cái sử dụng chia sẻ còn các bạn có hỏi thì Dũng cũng chỉ chia sẻ cho các bạn để các bạn yên tâm thôi nhưng thực tế trả lời gần như trả lời trước là nó có hồi đây chẳng hạn cổ phiếu này nó hồi thì nó giảm sàn mà nó hồi như này thì thực sự là cổ phiếu này nó nó giảm biên độ lớn như này mà khối lượng nhỏ như này thì nó có hồi thì nó cũng giảm tiếp nó có hồi nó cũng giảm tiếp và chúng ta biết là dạng cổ phiếu này bây giờ giá nguyên phụ liệu rất là cao nên càng trúng thầu nhiều thì càng chết đơn giản đấy ạ MBB MBB nó giống như hàng loạt cổ phiếu khác đây mô hình của nó này đi lên vượt đỉnh này vượt đỉnh đúng không ạ đấy mô hình lại tiếp tục đi lên cố gắng vượt đỉnh áp thớt này UT trong VSA gọi là UT thì nó rơi rồi ạ kịch bản này nó biết trước rồi thực tế những nhà đầu tư VSA người ta biết trước rồi nhưng không phải đến bây giờ giải thích cho là cái cổ phiếu này hay giải thích cho cái cái vụ thương vụ này bởi vì nó đã đầu cơ hết và nó lên đến đỉnh nó phải phân phối phân phối xong thì nó phải nghỉ để làm cho ván bài khác thế thôi thỉnh thoảng kéo lên để gì ạ phân phối tiếp Đấy, thỉnh thoảng kéo lên phân phối tiếp và những cái quá trình mà nó giảm biên độ lớn biên độ lớn mà không có đỡ cùng này, gãy biên độ lớn của gãy cùng đỡ cùng thì nó giảm tiếp thế thôi thế thì ờ, đấy là những lý do và còn rất nhiều các câu hỏi nữa của bạn thì buổi sau Dũng sẽ chia sẻ tiếp đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là về kịch bản tuần sau như có một cái điều Dũng sẽ nói về nếu có thời gian Dũng nói sâu về về phái sinh cho chúng ta để chúng ta biết được là cái tuần sau là xuân những nhạy cảm nếu hôm nay các bạn đầu tư phái sinh các bạn thấy là những bạn nào mà đầu tư phái sinh nó là gì ạ nếu không biết đầu tư nó là rất là khoai rồi thậm chí hôm nay là đã đứt rất nhiều rồi tại vì nó dao động ở đoạn đầu rất là mạnh nhưng tuần sau gì ạ nếu mà sọt thì lưu ý nhá các bạn sọt lưu ý tại vì một cái biên độ lớn lắm nó sọt xong là nó có thể kéo lên rất là mạnh và tại vì cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh nên có ý liệu sọt thì lúc này tuần sau nó không còn dễ như lần này đâu tại vì chúng ta đang có cái cảm giác cứ thế là sọt sọt sọt nhưng đến lúc này là cái cơ hội sọt nó không giống như lần trước nữa Dũng đưa ra kịch bản thì tuần sau nếu mà nó giảm mạnh đầu phiên mà nó kéo lên thì kịch bản long là là cao nhưng bây giờ nói như vậy thì nó rất là là khó để đưa ra kịch bản chi tiết à, Dũng sẽ có một cái video xây dựng cái này ứng dụng VSA riêng nhưng các bạn thấy là mọi thứ nó không phải các thông tin trên thị trường các thông tin thực ra nó phản ánh trước rồi chẳng hạn như là bây giờ chúng ta sẽ đến một câu chuyện như này các bạn lưu ý nhé để trước khi kết thúc câu chuyện này để các bạn đặc biệt là các bạn có thể hình dung ra câu chuyện đầu tiên cái uh, câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về lan lan đột biến thì uh, cách đây Dũng nhớ cách đây khoảng độ uh, ờ, 5 tháng gì đó 6 tháng 6 7 tháng gì đó lúc mà lan đột biến là đỉnh mà sẽ nó sẽ rơi rất mạnh bởi vì lý do vì sao ạ cái cách mà người ta vận động của Lan như thế này để các bạn hiểu vận động của Lan vận động của chứng khoán nó giống nhau các bạn chỉ cần học về tư duy thôi ạ các bạn đừng có có có học theo kiểu như là, là thích hay không thế thì ở về Lan đột biến thì đầu tiên là gì ạ ở Trung Quốc có rất cái loại Lan đấy Trung Quốc nó rất là nhiều thế để, để cho cái Lan đấy mà được bán thì bắt đầu nó bắt đầu nó tạo ra nguồn nguồn cung nhỏ giọt nó đến một cái nơi nào đó giả sử nó ở nó đến một cái vùng nào đó ở Hà Tây hoặc là giả sử như là ở trên Phú Thọ sau đó nó mở một cái gì ạ à? một cái nơi mà nó nó tạo ra một cái là uh, những cái cây lan đấy uh, rất là đẹp và nó sẽ thuê người hay nhờ người ở các tỉnh khác đến mua và đẩy một mức giá lên cao hơn tức là bắt đầu họ đưa ra một cái một loại lan đấy và đến có rất nhiều người khác ở các tỉnh họ mua vào, nhưng đấy toàn là quân của họ hết ạ họ đẩy một mức giá cao hơn và dân ở đó thì đầu tiên họ cũng chưa tin đâu ạ họ chưa tin nhưng bắt đầu họ bắt đầu có một ít họ mua rồi tức là họ thấy là bắt đầu họ mua vào họ có lãi và họ có lãi thì lúc này bọn big boy nó cũng muốn là để cho nhiều người mua vào nên nó, người ta vẫn cho họ kiếm được tiền đấy họ vẫn cho kiếm được tiền và có có lãi thế nên người này bảo người kia nhà nhà bảo người kia và đến khi nào đến khi nào đến khi nào mà nhà nhà người người tức là nó cho thấy là ai cũng biết về về về lan ai cũng mua lan thì lúc đấy đó, họ mới mới rút ra khỏi thị trường còn lúc mà nó chưa lan tỏa được thì nó vẫn còn tiếp tục làm sao để cứ tạo ra những cái cung cầu ảo vì cung cầu ảo tức là nó gì ạ dành tiền nó mang nó thuê những người khác đến mua lan và nó cũng tạo ra gì ạ tạo ra cung cầu ảo tạo ra cung cầu ảo vì khi mà cung ảo thì cái người mà bán lan á thường người ta sẽ làm gì ạ người ta sẽ bán được rồi người lại mua tiếp bán được rồi mua tiếp và trên thị trường thì nó gì ạ có rất nhiều cái nhóm C nhưng anh chị em nhóm C là bao gì những cái gì nó phải chắc chắn nó phải rõ ràng thì mới mua vào nên đến lúc mà mọi thứ rõ ràng mua vào thì đó chính là đỉnh đấy là cái mà lan đột biến bất động sản cũng tương tự như vậy chúng ta thấy là ở chúng ta nhớ là ở Vân Đồn này ở Đà Nẵng này ở rất nhiều nơi nó cũng tương tự như vậy nó tương tự như vậy tức là họ để tạo ra sóng một nơi thì bắt đầu họ phải đi đi gom tất cả đất xung quanh sau đó thì họ sẽ tạo ra cung cầu ảo họ tức là đưa hàng rất nhiều quân đến tạo ra cung cầu ảo tức là mua mua bán bán để tạo ra thanh khoản và chính cái việc tạo ra thanh khoản một vài người mua cũng kiếm được tiền và khi bắt đầu nó lan rộng ra thì bắt đầu nhà đầu tư không có gì không có kiến thức nên bắt đầu mua vào số lượng lớn nhiều người mua vào sau đó gì nó bỏ cọc nó bỏ hết và cuối cùng là toàn bộ đất ở đấy là dính đòn đất ba vì cũng tương tự như vậy và bây giờ chúng ta thấy chứng khoán nó cũng tương tự như vậy tôi nhìn một vài các cổ phiếu dòng bất động sản tương tự như vậy trước khi mà nó tạo sóng thì nó đẩy một cổ phiếu lên rất là mạnh dù không muốn nói là các cổ phiếu nào nhưng bạn đẩy cổ phiếu mạnh sau đó nó nó làm livestream nó làm marketing nó làm tất cả mọi thứ là cổ phiếu như thế này mà giá rất là tốt như này lên đến mấy trăm thì nhà nhà đầu tư sau đó thì họ bắt đầu tạo ra những con mồi tạo ra những cái gì ạ câu chuyện tạo ra những cái gì ạ tạo ra rất nhiều các kịch bản và cái quá trình này bắt đầu nó lan tỏa sang các cổ phiếu khác và các cổ phiếu khác bắt đầu nó tạo ra sóng đầu cơ à, có nhà đầu tư thì chả biết gì nhưng cũng kiếm được một vài trăm phần trăm lợi nhuận và bắt đầu quen mui quen mùi bắt đầu rủ bạn bè quen mùi bắt đầu gì ạ vay tiền quen mùi bắt đầu sổ đỏ sổ điếc bắt đầu diễn ra và cuối cùng là sau đó thì bắt đầu nhà đầu tư ở đâu cũng biết rồi chúng ta nhìn thấy đây là bao nhiêu nghìn người mở tài khoản rồi ta thấy lượng tài khoản mở nhà đầu tư mua vào bắt đầu rút ra thế là nhà đầu tư chết và lúc nào cũng bảo là cổ phiếu lên một hai nghìn ba bốn một hai một triệu cổ phiếu hoặc là bao nhiêu cứ lên kịch bản năm 2000 bao nhiêu là mười linh sáu linh bảy làm gì có chuyện đó thì sau đó thì họ biến mất thị trường và nhà đầu tư chúng ta là những người cuối cùng nhận được cái kết quả đó và những cái kịch bản này Dũng biết mà Dũng chia sẻ thì bắt đầu cái đội nhóm nó vào nó chửi đội nhóm nó vào nó gây áp lực để gì ạ mình không nói câu chuyện này đấy là câu chuyện của câu chuyện của một cái cổ phiếu làm giá như như vậy nên chúng ta thấy là tất cả rất nhiều chúng ta gọi là gọi là kiều kiều và những con cáo và con cáo đấy thì nó sẽ bị ủ ăn thịt là con thụ, con hổ là là những là gì ạ à? là nhà nước ấy. người ta biết cái điều này đấy và sớm muộn phải trả giá rất đắt tại vì họ cáo họ gì ạ à? muốn ăn thịt những con cừu những con con cáo đó thì bản thân là nhà nước họ biết rồi đấy nhiều cổ phiếu mà chúng ta nhìn ở đây Dũng thì Dũng nhìn thấy là biết ngay là nhóm cổ phiếu như nào thế thì nếu mà nhà đầu tư chúng ta cần phải thông minh thì chúng ta cần phải mua theo chu kỳ mua theo chu kỳ không bao giờ sai cả còn nếu mà mua theo gì ạ à? mà cứ nghe theo mách nước người ta theo hô hào không chết lúc nọ thì chết lúc kia thì vừa rồi Dũng nhận được rất nhiều câu chuyện rất là bi kịch Đấy. có bạn thì gì ạ giáo viên rất nhiều giáo viên luôn ạ dành tích kiệm bao nhiêu tiền cuối cùng vào nghe các bác phím hàng sau đó thì cháy tài khoản không biết nói chồng như nào không biết nói con như nào có chị thì gì ạ dành toàn bộ tiền để cho con du học cuối cùng đốt hết có bạn thì gì ạ dành toàn bộ tiền để gì ạ để để để Ờ, đầu tư ga nhưng bây giờ không có tiền để trả ga không có tiền để trả ga bạn vừa gọi điện đấy không có tiền để trả ga xong cuối cùng bây giờ hôm nay là bị bế tắc mà tất cả những cái câu chuyện này Dũng cũng kể cho họ rồi nhưng nhưng Dũng biết rằng là thường thì chúng ta không nhận ra để đến lúc mà mọi thứ nó quá quá là là là quá phải trả giá đắt thì chúng ta mới nhận ra Dũng có một người bạn là sau khi mà Dũng bảo phần đỉnh như này thì Dũng bảo nên bán ra đây là những vùng đỉnh như này thoát ra hết đây cái vùng này thì họ có nói Dũng là sai lầm rồi họ đã kiếm được rất nhiều tiền đây, họ là sai lầm rồi phương pháp này sai này làm lại đi cái phương pháp này lần trước nó đúng nhưng bây giờ là sai nhưng hôm nay gì ạ à? cháy hết rồi câu chuyện như thế họ nói họ thậm chí là họ chỉ trích mình rất là ác nhưng cuối cùng là đến hôm nay thì không chịu được nhưng thực tế là hôm nay nó lại đang vùng đáy tôi không biết là những cái vùng đáy nó đang ở đây nhưng hôm nay họ không chịu được bán hết nhưng bán hết thì cũng hết tiền rồi hết sạch rồi nên uh, tất cả những video như này Dũng chia sẻ nó mang tính chất là gì ạ nó sự chân thành là vì sự thật sự thật nó quan trọng lắm sự thật lúc nói điều năng lượng như này nó là sự thật thì nó có năng lượng còn nếu mà nói giả dối làm gì có năng lượng nên chúng ta thấy là làm gì nếu chúng ta làm đúng sự thật thì lúc nào có năng lượng thì mong rằng là sự đồng hành của tất cả anh chị em tại vì Dũng muốn là gì ạ chia sẻ cho chúng ta thì những cái video này các bạn biết rằng là Dũng có đào tạo về đầu tư chứng khoán nhưng các bạn có thể là không cần tham gia những lớp học của Dũng các bạn theo dõi những video này các bạn cũng có thể học được rất nhiều điều nếu một số các bạn bảo là chia sẻ như này thì để để diện lùa gà vào nhưng thực tế các bạn học các bạn theo dõi các bạn kiếm được tiền rồi còn những bạn nào học là các bạn muốn là gì ạ được được được gì ạ chúng gọi là được tổng hợp được uh, tương tác được đi với thời gian nhiều hơn đi nhanh hơn có bạn có thể tự học trên YouTube cũng học được rất nhiều rồi à, một lần nữa xin nhân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái video này của Dũng mong rằng là sẽ để được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc chúng ta đầu tư thành công và Dũng sẽ tiếp tục đồng hành chúng ta để chúng ta yeah, có những cái góc nhìn tại vì trong lúc mà thị trường nó đang như này Dũng đưa ra một video như này Dũng đã mổ xẻ hết như này thì các bạn cứ tuân theo nha tuân theo những cái cái gì Dũng chia sẻ làm đúng như vậy có những cổ phiếu khác Dũng không biết nó tạo đáy không nhá không biết đâu ạ nên các bạn cứ tuân theo những cái gì Dũng chia sẻ ít cổ phiếu thôi nhưng Dũng tin chắc rằng là cái xác suất tỷ lệ thành công nó cao hơn rất nhiều so với việc các bạn mua cổ phiếu các bạn xin chân thành cảm ơn